那。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 ở Việt Si Nha nhưng mà không biết thì sao về bị mất hết một đoạn một đoạn đó có ờ, tới 10, 16 câu còn lại của bản kinh Phước Đức thì ờ, vị nào có cái duyên lành để nghe bản kinh Phước Đức rồi thì gần như ai cũng ờ, muốn nghe cái đoạn cuối nhưng mà không có đâu để mà nghe và do nhu cầu của nhiều người cũng như cái uh, giá trị của bản kinh mà nhiều người đã nghe và cũng có muốn có cái nhu cầu để được uh, chép lại để in thành sách và phần cuối bị thiếu à, cho nên hôm nay chúng ta tạm gác qua cái bản kinh Ma Cật có lẽ chúng ta sẽ giảng bù vào buổi chiều uh, ngày mùng 10 tháng 3 tức là ngày à, dỗ tiên sinh buổi sáng buổi chiều chúng ta sẽ giảng bù lại kinh Di Ma Cật ha bây giờ chúng tôi đọc sơ qua có những người mà chưa được nghe bản kinh Phước Đức á, thì chúng ta nghe cái cái đoạn đầu và đến cái đoạn cuối chúng ta sẽ giảng luôn à, kinh Phước Đức đây là những điều tôi được nghe từ hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành xá vệ tại tu viện của ông cấp cô độc trong vườn kỳ đà hôm đó trời đã vào khuya có một thiên giả hiện xuống thăm người hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây sau khi đảnh lễ đức thế tôn vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành xin thế tôn chỉ dạy và sau đây là lời của đức phật thế tôn chỉ dạy lánh xa kẻ xấu ác được thân cận người hiền tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất sống trong môi trường tốt được tạo tác nhân lành được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất có học có nghề hay biết hành trì giới luật biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất được cung phụng mẹ cha yêu thương gia đình mình được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất sống ngay thẳng bố thí giúp quyến thuộc thân bằng hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất tránh không làm điều ác không say xưa nghiện ngập tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất biết khiêm cung lễ độ tri túc và biết ơn không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất à, coi như là bản kinh phước đức à, đã cái đoạn này thì còn đầy đủ bây giờ đoạn này là cái đoạn chúng ta thiếu biết kiên trì phục thiện thân cận giới xuất gia dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất sống tinh cần tỉnh thức học chân lý nhiệm màu thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất chung đụng trong nhân gian tâm không hề lay chuyển phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất ai sống được như thế đi đâu cũng an toàn tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân cái bài kinh phước đức là như vậy như ờ, đã nhiều lần chúng tôi nói về cái việc mà cái cái ờ, cái danh hiệu của đức thế tôn đó, tức là như lai ứng cúng chánh bến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự truyện phu thiên nhân sư phật thế tôn ở cái thế gian này mà cái người được tôn sư là thầy của trời người á thì à, chỉ có mình Đức Phật hơn cách này hơn 2.500 năm thôi, không có người thứ hai. Và cũng có lần chúng tôi nói là cái lịch lịch một ngày sinh hoạt của Đức Phật thì tối rồi chừng 10 à, giờ cho tới 12 giờ khuya là Đức Phật hay trả lời cho các vị chư thiên ở các cõi trời xuống để tham vấn đạo lý với Đức Phật và bản kinh này là bản kinh Đức Phật trả lời cho một vị thiên giả ở cõi trời xuống thăm vấn vâng. tức là bài kinh mà Đức Phật nói cho các vị ở cõi trời xuống học đạo để nghe và như hôm trước chúng tôi nói là <clears throat> ngày A Nan á khi được chọn làm thị giả thì trong một số điều kiện ví dụ như là cái điều kiện mà thứ nhất là không có vào ra cái ờ, cái thất riêng của đức phật phi thời tức là cái giờ ví dụ như tối vô ờ, dọn quét rồi chuẩn bị cái nơi để cho đức phật nghỉ xong rồi là ra trưa vào thăm cái nơi đức phật nghỉ ờ, chuẩn bị cái chỗ cho đức phật thọ trai xong rồi ra sáng vào dọn dẹp cái chỗ đức phật nghỉ xong rồi thôi ngoài ra là không đến chỗ đó phi thời là với nhiều lý do mà chúng ta hôm trước chúng tôi có nói thì lỡ như ở trong răng chúng có người bị đức phật rầy cái tự nghi nghi chắc ông a nan à ông sống chung cái ông thấy mình giống vô mét đức phật hay là ra a nan sợ cái chuyện thị phi này cho nên a nan nói là dứt khoát không vào thất không vào trường thất đức phật phi thời không có chuyện mà nhúc nhích là chạy vô mét mét để cho đại chúng bị rầy chuyện đó không có rồi á, là cái chuyện thứ hai á, là anh an yêu cầu tức là khi mà làm thị giả của đức phật mà có một cái vị thí chủ nào mà đảnh lễ thỉnh đức phật đi thọ trai á, ha mà không thỉnh anh an là anh an không đi không có chuyện đi ăn ké <laughs> thỉnh chính thức thì đi ăn còn không thỉnh chính thức là một mình đức phật đi chứ con không có đi à, đó chuyện đó là cái chuyện mà a nan có và cái thái độ tức là ngày sau này chúng đệ tử không được đổi thừa là nhờ ổng được đó là thị giả đức phật gần gũi rồi được ăn ngon rồi đi đâu đức phật đi thì đi cũng a nan cũng được đi theo để được cung phụng hầu hạ chuyện đó không có và cái chuyện thứ ba nữa là không mặc y thừa của đức phật đây là điều dễ sợ mà quý vị biết không đức phật mà khi người ta cúng á không phải cúng y thường đâu y là giải giải quý thậm chí cả những cái thiên tử xuống cúng dường nữa mà có những cái loại vải rất là đẹp nhưng mà anh an là phát nguyện là dù có đẹp cỡ nào đẹp con cũng xin không đắp y thừa Đức Phật sau khi Đức Phật xài còn dư muốn cho tăng chúng mà làm lễ yết ma cho vị nào đó thì cho con không đắp nhưng mà còn điều tối quan trọng để giờ phút này chúng ta được học bản kinh này là có những nơi mà A Nan không được đi ví dụ như bữa đó là ở trong hoàng cung chỉ thỉnh mình đức phật để thọ trai thôi thì anh an đâu có đi tại vì không thỉnh anh an là dứt phát anh an không tới rồi thì trong cái buổi thọ trai của hoàng cung đức phật sẽ có một thời pháp thì anh an đâu có được dự hoặc là có những lúc đức phật phải lên thiên cung thuyết pháp như là cái lần mùa hạ đức phật phải lên tới cung trời đau lợi thuyết pháp thì anh an không được đi theo hoặc là đức phật đi xuống long cung để thuyết pháp thì a nan không được đi theo nhưng có điều là khi nào con không có mặt trong pháp hội của đức thế tôn thì yêu cầu đức thế tôn phải thuyết tường thuật lại cái thời pháp đó cho con nghe Thành ra bây giờ chúng ta mới thấy là có cái câu là tôi nghe như vậy Có nghĩa là được Đức Phật thuật lại Chứ đêm tối mấy vị chư thiên cõi trời xuống là anh em không bao giờ vô tham dự nhưng Đây là điều mà chúng ta phải biết Tại vì cái chuyện mà Đức Phật nói chư thiên cõi trời đâu phải nói chuyện giống như người phạm nói với người phạm mình đâu Anh em có mặt đó cũng đâu biết gì <laughs> tức là một người đức phật sẽ mà chúng tôi nói trong bản kinh á một số bản kinh khác chúng tôi nói là khi đức phật thuyết pháp cho các vị chư thiên nghe thì đức phật sẽ <clears throat> vị thiên tử đó sẽ nghe đức phật sử dụng cái ngôn ngữ đúng với cái cõi của họ chứ không phải đức phật nói chuyện như mình bằng cái ngôn ngữ của người phàm ở Ấn Độ rồi chư thiên bắt đầu mới nghe theo cái kiểu của mình để hiểu xin thưa không phải như vậy cái năng lực thuyết pháp Đức Phật thì phải nói là từ xưa tới giờ trong lịch sử nhân loại và không biết tới bao lâu nữa mới có một người thứ hai có khả năng này mà chúng ta thường hay nói là gọi là Đức Phật sử dụng cái ngôn ngữ gốc tức là luôn luôn Đức Phật sống trong cái pháp giới tánh toàn chân một cách trọn vẹn ở trong đó thành ra khi mà đức phật ở trong cái đại định đó mà vận dụng cái ngôn ngữ để cho tất cả các cõi hiểu thì đức phật không sử dụng cái ngôn ngữ người phàm như mình mà là loại ngôn ngữ gốc ngôn ngữ gốc nó thông đồng tất cả các cõi nước ở mười phương cho nên cái lúc đó đó thì chỉ có cái cõi cõi phàm mình hiểu nổi cái loại ngôn ngữ gốc thôi chỉ trừ những bậc đại bồ tát mà nhập đại định thì có thể hiểu được đức phật đang nói gì còn không á, thì những vị chư thiên cõi trời xuống đảnh lễ thưa đức phật ví dụ như kỳ này mà chư thiên cõi trời tứ thiên vương tới để hỏi thì Đức Phật vận dụng ngôn ngữ ngốc để thuyết cho các vị chư thiên cõi trời tứ thiên vương nghe thì đế thích nghe không hiểu ngôn ngữ cõi trời đế thích nó khác ngôn ngữ cõi trời tứ thiên vương ngôn ngữ cõi trời quan âm thiên nó khác với ngôn ngữ cõi trời đao lợi thiên đao lợi thiên nó khác với đâu xuất thiên ví dụ vậy thì mỗi các mỗi vị cõi trời đó đều đến thưa hỏi đức phật mỗi một cái cách và họ hiểu theo ngôn ngữ của họ về bài pháp của đức phật đang nói nhưng mà đức phật cũng như là chúng ta thấy giống như đức phật đã động lưỡi nói chuyện giống như mình nhưng thật sự không có lúc đó đức phật không sử dụng ngôn ngữ người phàm cho nên không có động lưỡi nói kiểu như mình nói ở đây à, vậy mà chư thiên sẽ hiểu được điều gì đức phật muốn nói đó là cái cách thuyết pháp của đức phật nhưng nếu đó là một pháp hội lớn một pháp hội lớn khi đức phật mà vận dụng toàn năng lực của mình để thuyết pháp cho chư phật chư đại bồ tát mười phương để nghe thì lúc đó là tất cả các cõi nước mười phương đều nghe một lượt bài pháp của đức phật muốn nói nhưng ở đây chỉ trả lời riêng cho một nhóm chư thiên cõi trời thôi thì dành riêng cho nhóm đó hoặc là lúc đó trên trời cử một người đại diện xuống thưa hỏi toàn các vị cõi trời ví dụ như cái lần này đức phật trả lời cho các vị cõi trời đế thích Đúng không? Thì cử người xuống thưa hỏi Đức Phật thôi Thì như vậy là Đức Phật vận dụng cái ngôn ngữ đó Đức Phật nói cái là vang khắp cõi trời để thích Để cho tất cả dân chúng cõi trời để thích được nghe trong cái cái buổi nói chuyện này <laughs> đó là một điều đặc biệt y như là chúng ta bắt cái lò phóng thành để cho hết tất cả những người ngày nghe vậy như vậy là đức phật sẽ sử dụng của loại ngôn ngữ để tạo thành một sóng âm cho tất cả chư thiên cõi trời để thích nghe cả cõi như vậy nghe chứ không phải là một vùng trời nhỏ nghe thì chỉ là cõi trời để thích được tham dự hoặc là lúc đó thánh chúng của cái trời tứ thiên vương đâu sức đà thiên à, quan âm thiên gì đó ha muốn nghe trong cái bài pháp này thì đức phật sẽ vận dụng ngôn ngữ cho tất cả các cõi trời nghe nếu là bài pháp đó cho tất cả chư thiên cõi trời nhưng mà đặc biệt khi mà đức phật vận dụng ngôn ngữ cho tất cả các cõi trời nghe thì mỗi một cái vị ở trong cõi trời đó đều nghe bằng ngôn ngữ của mình nhưng mà đức phật chỉ xuất phát một loại ngôn ngữ gốc đó thôi thì tự động nó sẽ thành cái ngôn ngữ của trời tứ thiên vương thành ngôn ngữ của trời đế thích thành ngôn ngữ của trời đao lợi thiên vân vân đó là năng lực thuyết pháp của đức phật chúng ta thấy tam giới này hiếm có người được như vậy lắm người thứ hai không bao giờ có <laughs> đâu sức mà muốn lên nói chuyện với quan âm thiên chưa chắc là không biết là có sử dụng ngôn ngữ đó không tại vì sao từ cõi trời <clears throat> chúng ta thấy rồi nha đây là một cái điều mà để nói đi tới các cõi với nhau bằng cái định lực ví dụ trừ có trời xuống mình thì dễ rồi không có khó tại các vị phước báo hơn mình từ trên cao xuống đây dễ nhưng mà từ mình lên cõi trời dễ không <laughs> khó lắm đó thì mình lên trời rồi không biết làm sao mình lên nữa thì vậy từ cõi trời tứ thiên vương nữa rồi thân cận nhất của mình ở đây á, thì các vị xuống đây dễ rồi mình lên đó là khó từ cõi trời tứ thiên vương mà lên tới cõi trời đế thích là một chuyện khó khăn nếu như các vị cõi trời tứ thiên vương không phải là những bậc lãnh đạo lớn mà thường những bậc lãnh đạo lớn là những người có thiền định lớn có thiền định tương tầm với cõi trời đế thích mới lên tới được chứ không thôi cũng không dễ gì mà vô cung trời đế thích và từ cung trời đế thích lên tới đau lợi á phải trải qua một cái thiền định rất sâu mới có thể tới cõi trời đau lợi hoặc cõi trời đau sức cũng phải đi vào thiền định mới có thể tới đó thành ra chưa chắc gì các vị cỡ thời chư thiên mà muốn lên đâu xuất đà thiên để nghe bồ tát di lặc thuyết pháp là dễ không có như hiện tại thì không có phút giây nào ở đâu xuất đà thiên không có ngài di lặc giáo hóa thuyết pháp ở nơi đó nhưng mà chưa chắc các vị đế thích lên nổi nữa đế thích thì chỉ có một số vị có đủ năng lực thiền định mới lên thôi còn không là cũng khó thành ra từ cõi trời xuống mình thấy vậy mà dễ mà lên ngược lên trên là bắt đầu khó rồi đó càng lên các cõi trời cao thì càng có thiền định sâu chúng ta mới tới được thế nên là cái cái việc mà đi các cõi thì đòi hỏi cái người đó phải đầy đủ năng lực và cái thần lực đức phật lúc nào cũng có phủ trùng tam giới này đây là một điều dễ sợ từ dục giới sắc giới vô sắc giới đức phật muốn vào muốn ra muốn tới muốn lui muốn nói pháp cho ai muốn giải đạo cho ai thì trong một khoảnh khắc người đó được tiếp cận giáo lý của đức phật liền chỉ cần chư thiên cõi trời nó tác ý lãnh lễ thưa tướng thế tôn con muốn cầu đạo với ngài trong một khoảnh khắc là sẽ nói chuyện được với đức phật chúng ta thấy dễ sợ năng lực của đức phật khủng khiếp cái người phàm của mình và khi mình nghĩ về đức phật mình chưa có nghĩ được chút nào đâu tức là cái trí tuệ của mình á cái cái việc học đạo của mình từ trước giờ mình hướng về đức phật để mình hiểu cái gì về đức phật miếng á, mình chưa hiểu nổi cho nên có một số đạo bây giờ một số đạo giáo mà mình thấy rõ ràng là cái xuất phát của họ nó phàm tục dữ lắm ở Việt Nam của mình á vậy mà nó có những cái biểu ngữ là giống như là gom hết các cái đạo giáo trong đó có đạo Phật ông Phật cũng phải ngồi dưới họ <laughs> có cái kiểu tôn thờ đó mình thấy rất là tức cười đúng là cái người mà gọi là cái gì điếc không sợ súng <laughs> trời ơi đức phật mình mới tưởng tượng tới 8 triệu kiếp sau mình chưa hiểu hết một cộng long chân của đức phật nữa chứ đừng có nói chuyện mà ngang bằng với đức phật không ai có cái sức đó hết trơn á không ai có cái sức mà có thể hiểu được đức phật về cái chuyện gì á mình nói đây là mình nói chuyện chuyện gì ở đâu còn xa lắm <laughs> có chút xíu gì đức phật mình còn chưa hiểu hết mà nhiều người dám xưng tôn xưng này xưng kia bây giờ có người xưng còn bằng phật là đủ thứ chuyện hết thì thiệt là không biết rồi chỗ ở 18 tầng địa ngục còn đủ chỗ hay không <laughs> để họ ngồi thật ra là đây là một điều mà à, đây là bản kinh bản kinh phước đức này là một trong những bản kinh mà để thể hiện cái cái việc thầy của trời người mà từ trước giờ chúng ta nói tức là các vị cõi trời sau khi đức phật chứng nhập cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì khắp tam giới này đều phải nói là cúi đầu đảnh lễ nhận đức phật làm thầy với cái trí tuệ và phước đức của đức phật quý vị thấy thấy như là đức phật à ví dụ mà nói đến chuyện phân thân thiên bá ức thôi nha cái mình nghĩ nếu mình tưởng tượng mình tưởng tượng nếu mà có ai coi phim tề thiên á không nghe thấy mà tề thiên đánh lộn không lợi cái nhổ một chùm lông cái bỏ học nhai nhai phun ra một bầy khỉ tề thiên còn chơi cái trò đó được mà <laughs> Đức Phật chúng ta thấy Đức Phật đi chung với tăng đoàn khất thực như vậy chứ thường như là Đức Phật đang ngự trị cõi trời là thuyết pháp trở mình đâu biết đâu <laughs> không, ai, không ai có thể biết được không ai có thể đủ tầm để biết được đức phật đang bước một bước chân ở đây nhưng mà phân thân ngàn muôn ức để đi ngàn muôn cõi giáo hóa chúng sanh không ai biết nổi rồi Thật ra mình nhìn Đức Phật mình nhìn theo cái kiểu mà phàm phu tục tử của mình Đức Phật là à, cũng sáng dày trưa dày chiều dày rồi ăn cơm rồi đói bụng cũng đi khất thực rồi tối cũng nằm ngủ giống như người phàm của mình đó thật sự không phải chúng ta đã hiểu lầm Đức Phật không có chuyện ngày đêm đối với ngài nhưng mà khi mà thể hiện của cái thân này á thì đức phật sử dụng cái thân này cho đúng với cái nhịp sinh hoạt của cái sinh hoạt của cái, cái đời người thôi thế chúng ta nhìn bằng cái thân người để mà chúng ta hiểu đức phật là chúng ta sẽ hiểu lầm thì ở đây là một cái đoạn mà gần cuối của bản kinh phước đức chúng ta đã chúng ta đã giảng xong đến cái phần biết khiêm cung lễ độ tri trúc và biết ơn không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất đoạn này chúng ta còn nguyên và cái đoạn kế tiếp là biết kiên trì phục thiện thân cận với xuất gia dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất cái từ à, biết kiên trì phục thiện chúng ta thấy nó bình thường đúng không bình thường mình nghe mình đọc qua mình thấy bình thường nhưng một người mà kiên trì phục thiện khó hay dễ cực kỳ khó luôn chúng ta ví dụ như có một cái sự sai lầm nào đó rồi ví dụ như bây giờ mình nói là người tu mà hay sân cũng xấu lắm mình cố gắng là mình tu mình sẽ không có sân nữa nhưng chừng mấy ngày mình mới hết cái sân này nhiều khi cả một cái đời mình mình cũng vẫn còn sân hận <laughs> chưa có hết đó là mới kiên trì từ ngày này qua tới ngày kia để khôi phục được cái thiện pháp nơi tâm đó, thì cái người tu có khi cả một cái đời mới giải quyết được một cái tật xấu của mình cái tật xấu của mình ví dụ như là mình cứ mình ngồi đó mình nghe pháp là mình ngáp mình ngủ rồi à. <laughs> nó cũng là một cái tật cái nghiệp gọi là cái nghiệp mà, mà kiên trì để phá cái này không phải dễ đâu ngồi trong pháp hội gắn tỉnh tỉnh về nhà thử rồi bật băng nghe ngáp tới ngáp luôn hồi ngủ mất tiêu <laughs> vậy đó mà cả đời mình sửa không được á Thật ra mình nói là kiên trì phục thiện thấy thì nghe nó dễ dàng đúng không? Đọc thì chúng ta thay dễ nhưng mà nếu chúng ta là cái người có tu á thì chúng ta thấy rõ ràng là bất kỳ một cái việc gì mà không tốt ở nơi tâm của chúng ta mà muốn phục hồi lại để cho cái tâm chúng ta được tốt để cho đời sống chúng ta được tốt thì người đòi hỏi người đó phải kiên trì phải nhẫn nại và phải hết sức là thành tâm đối với cái cái việc giác ngộ giải thoát thì chúng ta mới mới vượt qua được một cái chướng nghiệp của chính mình nói cái việc tụng kinh quý vị thấy ở đây nè ví dụ như hết cái pháp hội này chúng ta hỏi thiệt nha đứng tụng kinh có khi nào chúng ta không có bị ngáp không <laughs> vậy nó chứ mà khó sửa đó cứ lên tụng kinh là nó ngáp à ngáp dài ngáp vắn giáp y như là chuẩn bị nhập tới rồi nhưng mà không phải <laughs> nó là một cái loại nghiệp kỳ cục lắm mà dữ lắm mới phá được nha tức là chúng ta phải lại phật sám hối rồi chúng ta tập hít thở rồi đủ thứ điều tự thứ chuyện công phu khi mà đứng một người mà đứng tụng kinh suốt một thời hoặc ngồi tụng kinh suốt một thời mà không ngáp á là một điều rất khó nó nó có những cái tật nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mình vậy nhưng mà mình không kiên trì là nó còn hoài cái đúng tụng kinh à, hỏi ho một cái <laughs> nó chưa đầy năm câu là nó ngáp một cái rồi mình cứ ngáp riết ngáp ra nước mắt sống chứ không phải vừa mình nó cứ làm hoài vậy Đấy, mà phải kiên trì thật sự Thành ra muốn khôi phục được để thân khẩu ý của chúng ta mà trọn vẹn ở trong Phật đạo đó, ha, là một điều rất là khó khăn chứ không phải là đơn giản cho nên người tu mà không có đủ kiên trì nhẫn nại thì không có giữ vững được cái công phu của mình đôi lúc mình cũng ngán ngẩm nó thấy cái việc tu nó cũng xa xôi quá hồi mới vô chùa thấy gì cũng dễ tưởng đâu vô chùa lại phật tụng kinh ăn chay đủ rồi à, đi lâu giờ cũng chùa chừng nào cái mình thấy cái việc giác ngộ giải thoát mới đầu nghe lý luận thấy nó thường thường chắc cái lẽ là ngon lắm dễ làm lắm mình làm một thời gian cái mình thấy ủa sao mình cũng còn nguyên đó đạo lý giải thoát ở đâu ở đâu quá kiếm hoài cái không thấy nản mất đi sự kiên trì nhẫn nại đó thì mà một người không có cái sự kiên trì đó là cái cái bước thăng tiến tâm linh của chúng ta nó sẽ bị chừng lại gần như người tu <clears throat> hồi trước chúng tôi có cái ví dụ giống như mà một con cá lội ngược dòng thác dòng thác đang đổ ầm ầm xuống như thế này nếu mà không liên tục bơi chỉ cần tạm dừng chút thôi là dòng thác sẽ đập chúng ta trở lại đáy sông liền đáy vực liền cho nên tu là không có phút nào được quyền xả hơi đã nói tới cái chuyện tu không được quyền tạm nghỉ ngơi nếu mà người nào thấy mà có rảnh rang nghỉ ngơi được thì chứng tỏ rằng người đó không phải là người tu thật bị xuống vực rồi chỉ cần một thoáng chúng ta không công phu thôi đủ điều kiện để chúng ta có thể đọa lạc trầm luân liền tức khắc thế vậy khi mà chúng ta bắt đầu đi vào công phu chuyên môn mình mới thấy nếu mà mình mình bắt đầu dụng công á nhất là những cái vị mà đang nhập thất á khi mà tấn ra vô thiền thất đó nha lúc đầu là phát nguyện ghê gốm lắm để vô thất <laughs> con nguyện là cái cái cái cái, cái kỳ nhập thất này nè ha con sẽ sống chết với sinh tử là tan thân mất mạng con không rời thất rồi nguyện tinh tấn tu tập đủ thứ điều tuyên thệ hết rồi vô năm ngày đầu nó còn nóng ha nóng hổi là tu tinh tấn ngày đêm thời không phu nào cũng không bỏ hết <laughs> <laughs> cái bất lần lạc tới ngày thứ sáu <laughs> thứ bảy nó lên bắt đầu chỉ cần sơ sức một chút thôi nhưng chúng tôi dùng cái từ là sơ sức không giữ tâm kỹ ta chỉ thấy mình ở đây buồn quá thôi nhiều đó đủ chết mình rồi đang ở trong thiền thất thấy ở mình buồn thôi rồi là xong rồi đó cái đoạn sau là bắt đầu buồn nó sẽ tới <laughs> mỗi ngày nó mỗi buồn trời đất ơi gì đâu mình đi tới lui có mình mình này nè kiếm ai nói chuyện không có làm gì được hết á mà nó khó chịu nó nghe nó trống trải nghe nó hoang sơ trong cõi lòng mình nghe nó chơi vơi lạ thường lắm ủa sao kỳ cuộc đời mình tự nhiên giải dột vô đó ở đây mình không có người tâm sự đủ thứ chuyện bắt đầu nó sanh ra và thế là thôi kệ mình bấm điện thoại nói chuyện với ai một cái đi <laughs> để cho nó đỡ buồn và đó bắt đầu xuống luôn không bao giờ còn giữ yên mình nữa thành ra cái gọi là cái công phu mà để được gọi là liên tục trong cái lúc nhập thất trong cái lúc chuyên tu rất là khó thành ra khi mà thành lập một đạo tràng một cái chùa gì đó một cái người không đủ kinh nghiệm này thì dẫn chúng tu bị sụp lên sụp xuống giống như mình <laughs> giờ mình cũng té lên té xuống rồi chúng vô cũng vậy thôi ví dụ như mở một cái khóa đã thiền thất 7 ngày đi mà cái người thiền chủ đó không đủ sức để bảo bọc được để gìn giữ cái năng lượng và công phu tu hành của chúng hết chừng ba ngày ở rồi bốn ngày sau coi như không ai tu đây cũng lơ lơ chờ ngày ra thôi còn nếu mọi người mà dẫn đạo được đó, ha, thì trong thính chúng nó mỗi ngày mỗi phấn khích công phu mỗi ngày mỗi thăng tiện cho tới hết ngày họ không muốn đi ra khỏi chỗ đó thì một người nhập thất chuyên tu cũng vậy thế vậy chứ không có đơn giản đâu khi mà chúng ta ngồi yên một mình rồi mới thấy mình rất là khó chịu khó chơi với chính mình <laughs> gọi là khó chịu mà còn khó chơi nữa mình là cái người khó chơi nhất trần gian này chơi với ai thì cũng dễ mình có thể phước lấp mình có thể giấu giếm được chơi với mình lòi mặt ra hết trơn à. <laughs> ngồi nhìn mình chút rồi cái xấu gì nó cũng lộ ra hết á trời ơi nó chán mình dễ sợ lắm chứ không đơn giản đâu mình mà không biết chán mình thì cái thế gian này thì không biết làm sao mà xài được á ra khi mà ngồi lại mình thấy mình đủ thứ chuyện hết mà phải kiên trì nhẫn nại rồi phải thấy rõ mình từng ly từng tí để vượt qua để giữ yên mình trên cái bước đường mà xuất trần thượng chỉ của mình nó khó khó cực kỳ khó cho nên đòi hỏi mỗi người tu tập kiên trì từng khoảnh khắc một trong đời của mình và khi hạ thủ công phu á, nếu mà có một chút gián đoạn là thua rồi nếu mà sau này có những cái khóa mà chúng tôi ờ, hướng dẫn tu mà gọi là cái khai thông cái khí á quý vị thấy là trong cái lúc mà mà đang không phu cái hơi ấm từ cái xương cục đi lên nha cái hơi ấm đi ngược giống như ngọt giọt nước tự nhiên nó đi ngược lên rồi nhúc nhích cái nó rớt nhúc nhích cái nó rớt nè mà khó khăn lắm nha cả một cái thời công phu mình lên từ cái xương cục lên được một chút vậy nè ha thì trong nguyên một ngày đó mình phải giữ làm sao đó để cho nó nằm yên ở đó nó không bị rớt xuống nè nay chỉ cần mình vọng tưởng cái nó tuột xuống dưới <laughs> <laughs> rồi qua ngày hôm sau mình ngồi thiền cái nó cất cất cất lên miếng cái mình đi mạnh hay gì nó tuột xuống dưới à nó giữ cái khí mà nó đi lên được tới đây để nó, nó khai thông nó bung ra để nó xả hết những cái trượt khí nơi thân làm cho cái khí mình nó thông á ha là phải kiên trì nhẫn nại từng giây từng khắc một trong suốt một tuần đó người nào mà siêu xuất thì hai ngày có thể thông còn không là phải mất cả tuần lễ như vậy công phu mà suốt một tuần đó mà chỉ cần hở tâm chút thì ví dụ mình đang ngồi thôi nha đang ngồi giữ tâm hết sức là thanh tịnh thì cái năng lượng nó làm cho khí ấm nó đi lên đi lên lên lên lên, lên, cái bắt đầu mình phóng tâm mình nhớ là cái chuyện mình bực cái bà nào ở đâu bữa nó chửi mình câu nó tụ xuống dưới nó <laughs> chỉ cần mình hở niệm coi nó hơi ấm rớt xuống à. à cho nên muốn nói tới cái chuyện mà kiên trì để mà tu tập thì càng kinh nghiệm càng thấy đáng sợ khó có giữ được cái kiên trì quá 10 phút 20 phút người nào mà giỏi lắm là liên tục để công phu 10 phút 20 phút một tiếng đồng hồ là người đó quá giỏi đối với chúng tôi là người đó giỏi lắm rồi chứ đa phần là chỉ 5 phút 10 phút mà bắt đầu nó nguội lại y như sóng vậy nó lên xuống lên xuống <laughs> có lúc mình tu ghê gớm lắm nhưng mà có lúc mà thật sự là mình giải đãi mình không có kiên nhẫn kiên trì một cách liên tục như vậy thân cận với cái giới xuất gia thì một người phật tử mà khi bắt đầu chúng ta quy y phật pháp rồi mà người nào có được cái duyên lành để chúng ta gặp được những vị xuất gia mà chuyên môn tới những bậc chuyên tu phải nói là cái phước lớn lắm chúng ta mới được thân cận không phải dễ thân cận một bậc chuyên tu đâu và khi chúng ta thân cận bậc chuyên tu nó có một cái điều hay thế này nếu họ là cái người mà thực sự an lạc chúng ta chỉ cần cách người đó 10 thước thôi là chúng ta đã chạm được tới cái cái sống an lạc của họ rồi bước vào cái khuôn viên chùa đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái tư lực của người đó trong đó rồi cho nó đủ để có thể làm cho chúng ta yên nếu là một cái chùa có một người chuyên tu và khi chúng ta thân cận người đó tự nhiên mình không có phải dụng công nhọc nhằn như ở nhà đâu nhưng mà tự nhiên sao mình cảm giác của sao mình yên mình yên lạ lắm mà mình không có diễn tả được hay mình không có chuyên môn nhưng mà chuyên môn mình sẽ cảm nhận ra càng chuyên môn chừng nào chúng ta thân cận những cái bậc chuyên tu chúng ta sẽ nhận ra được là dễ sợ cái an lạc này có những người mà chạm tới an lạc rồi được chấn động nghiệp thức của mình chứ không phải đơn giản Thật ra mà cái đó chỉ trong lịch sử nhân loại chỉ có mấy người biết cách biết chấn động thôi ví dụ trường hợp mà hồi xưa trong cái thời chư tổ tứ tổ đạo tính đang à, đang tọa thiền thì có một cái vị thiền khách lại đứng nhìn tứ tổ đạo tính và chạm được cái lực thanh tịnh của tứ tổ lưu chính ngộ đạo quỳ xuống lại và sau đó qua phương Nam giáo hóa là tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi chỉ có người chạm được cái lực đó ngộ không hề tứ tự lưu tính không nói câu nào nhưng mà ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đang thấy tứ tự lưu tính ngồi thiền đứng nhìn nhìn hồi tự nhiên ngộ và thành tổ thật sự nha người mà qua giải thiền ở Việt Nam mình đó là ngài Tỳ Lị Lâm Di là được không phải được tứ tổ đồng tính nói câu nào hết thật ra cái người mà cái tâm lực lớn á, khi chạm được cái lực thanh tịnh của những cái bậc chân tu người ta có thể bị chấn động cũng có khả năng bị được ngộ đạo rất là nhiều như vậy là được thân cận cái giới xuất gia để được cái gì trước mắt là mình được cái cái cái sự thanh tịnh đó nó tác động vào tâm thức của mình để nó làm cho tâm chúng ta bớt đi sự dao động và cái việc học đạo chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn trước và những bậc xuất gia những vị xuất gia những bậc chuyên tu là những người sống một cái đời sống phạm hạnh thật sự và người đó là cầu nối của chư phật đối với mình không có những vị đó chúng ta không có cái duyên lành để được học giáo pháp thật ra mình có được cái duyên để gần vị xuất gia đó là cái duyên phước của mình duyên phước của chúng ta nhiều khi chúng ta cũng quý mến những cái vị xuất gia nhưng mà khi chúng ta thân cận gần gũi cũng có những người mà đã xuất gia rồi nhưng mà còn phiền phức hơn mình nữa quý vị có gặp không <laughs> phiền phức cây gớm nó thân cận tôi nghĩ là tôi sẽ được học Phật pháp nhưng mà hồi trời nổi mấy cái chuyện phiền não của mấy vị đó mình khuyên can cũng hết lời mà nhiều khi còn không buông ra được có những vị như vậy là chúng ta cũng không có nên trách thì họ có duyên được làm người xuất gia như một cái duyên để tu tập để bớt phiền não của họ không có họ không có cái cơ hội đó cái căn cơ tu tập của họ có đôi lúc là họ mang hình thức của một người tu sĩ nhưng mà không có cái thời gian để tu tập chuyên môn do là cái duyên có nhiều đời nhiều kiếp họ không có được thân cận các vị thiện tri thức rồi đời này xuất gia với vị thầy cũng không phải là một bậc thiện tri thức chuyên tu rồi nó học rồi vô do học bài bản học cái này học cái kia rồi phiền não nghiệp tập vẫn còn nguyên đó đụng tới cũng thôi phiền phức đủ điều nói thì nói ra thì câu nào cũng giận hết giận người này cũng phiền người kia là mình phật tử mình cũng phiền thôi sư cô bỏ qua đi thôi thầy đừng có giận nữa <laughs> có nhiều vị như vậy có nhiều vị tế than nó là gặp có nhiều khi á có duyên được gặp một vị thầy ví dụ như có những vị mà chuyên tu không tâm họ định á mình ở nhà mình nói là bữa nay là tôi gặp thầy tôi sẽ hỏi câu này rồi nha tôi sẽ hỏi câu kia rồi nha để cho một bụng đi lên chùa để kiếm thầy để hỏi lại thấy ông thầy cũng cười cái mất tiêu trời không biết hỏi câu gì luôn á những cái ngồi thấy ngồi gãi gãi gãi đầu nó nãy cũng tính gặp thầy cũng hỏi gì mà tự nhiên gặp thầy cũng quên hết rồi đó <laughs> là gì đâu gì cái lực yên tịnh của ông thầy khiến cho mình không có dao động tâm thức được rồi mình nếu mà mình khéo á, khi mình gặp những cái vị đó thì mình thả lỏng luôn để mình được được yên đừng có đừng có môi đầu ra <laughs> đừng có làm cho mình dao động tiếp thôi lúc nào mà được hưởng sự bình yên này cứ tiếp tục hưởng đi mà lỡ mà chúng ta gặp một vị xuất gia tự động cái lòng chúng ta nó lặng yên liền cái năng lực định các vị khủng khiếp như vậy cho nên tại sao mà cái thời của đức phật ngày xưa nhiều người chứng đạo á cái định lực đức phật nó khủng khiếp đến mức độ là trong một cái vùng trời lớn mà ai được phục vô cái đạo tràng Đức Phật á đạo tràng Đức Phật ngày xưa không phải là một cái hội trường một cái giảng đường nhỏ nhưng mà đạo tràng nó mênh mông như vậy mà ai mà phục vô cái pháp hội đó rồi á ha Đức Phật ngày xưa không đạo tràng mênh mông còn gấp 10 gấp trăm lần cái đạo tràng của mình mà không bao giờ nói chuyện bằng lo không có chuyện lo phóng thanh như bây giờ vậy mà Đức Phật nói chuyện là từ ở trước tới đằng sau từ xa tới gần đều nghe một cách rõ ràng năng lực đức phật ghê đến mức độ đó tiếng nói ở gần thì nghe nó cũng vừa thôi chứ không phải là lớn chát chúa để điếc tai người xa chừng 100 mét vẫn nghe âm thanh giống như người đang hiện gần bên cạnh đức phật như vậy dễ sợ là nói tới đức phật là mình hết ngôn ngữ để nói đụng tới cái chỗ nào mình phải nó cúi đầu mình lại thôi chứ không còn được nào khác như vậy là cái đạo tràng có những cái bậc đạt đạo như đức phật ngày xưa những tăng chúng vào quý vị thấy là cái cái cái cái, cái lực định để Đức Phật nhiếp chúng đó. ví dụ như có người đến chuẩn bị làm cái gì đó chuẩn bị ví dụ như bữa nay cái pháp hội của Đức Phật nha thì ngoại đạo trong cái thời xưa nhiều lắm họ lại họ quyết định là bữa nay đã hỏi để giận để bẻ Đức Phật nó chuẩn bị không biết bao nhiêu lý luận để bẻ ha bẻ để cho Đức Phật quê trước công chúng ha bắt đầu đợi ngồi đợi cho đức phật giảng đã giảng xong rồi đợi ổng giảng xong rồi tôi hỏi ổng đợi giảng xong giảng giảng hồi cái mình nghe cái mình mất tiêu hết trơn hết hỏi lại phật đi về <laughs> cái năng lực của đức phật đến và đó là trời người đều phải khuất phục như vậy và cái định lực cũng như cái từ tâm đức phật mà chúng tôi có nói từ mấy bản kinh về trước chúng tôi có một lần nhắc qua đó ở chùa chúng ta hay để một cái hình ví dụ như quý vị đi chùa thấy để một cái hình mà con voi á rồi nó cúi đầu xuống thấy đức phật đưa tay ra cái thấy mấy sư tử đúng không Có có thấy hình đó không một cái hình bậy bạ chưa từng có luôn á chúng tôi phải dùng cái từ như vậy nó mới đúng phỉ bán đức phật chứ không phải khen tặng đức phật đó là cái chuyện của vua a xà thế thả con voi sai ra để dẫm đức phật nhưng mà khi gặp đức phật rồi nó cúi đầu nó lại đức phật thì nhiều người nói hả đức phật sử dụng cái thần lực hả đưa bàn tay biến hóa ra năm con sư tử cái con voi thấy nó gục đầu xuống lại à trời ơi không biết hiểu đức phật làm sao vậy không biết <laughs> chúng ta hiểu như vậy tội đức phật mình ghê gớm lắm mà phỉ bán phật thiệt á nha đức phật chưa bao giờ có một lần trong đời của mình mà sử dụng thần thông để nhiếp phục ai hết mà con voi nó đang điên ở chỗ này chúng ta mới thấy cái từ gọi là cái từ lực cái lòng từ bi đức phật mà trở thành một cái loại lực lớn đó nha một con voi nó điên nó đang sai tức là một điên khùng vậy đó mà chạm tới cái lực từ tâm đức phật nó mát dịu xuống nó tắt ngụm hết tất cả những cái điên khùng của nó và nó cảm nhận được cái từ lực này để xoa dịu được cái tâm hồn đang điên cuồng của nó nó quỳ xuống nó lại tại chỗ đó là chạm tới cái từ lực của đức phật chứ không phải năng lực thần thông quá ra con sư tử để nhiếp con voi chúng ta hiểu lầm phật tôi không biết làm sao trong phật giáo để mấy cái hình đó <laughs> không hiểu nổi luôn nếu mà hiểu được cái từ tâm của đức phật rồi đó ha thì chúng ta mới thấy được cái chuyện mà đức phật cái này là cũng là cái tự nhiên chứ không phải đức phật vận dụng cái thần lực nha hoàn toàn không có chuyện đó trong cuộc đời của đức phật không bao giờ đức phật sử dụng thần lực để là nhiếp người này nhiếp người kia nhiếp người nọ không có đừng có hiểu lầm đức phật như vậy tội <laughs> tội cho mình mà cái từ tâm của đức phật sau khi chứng đạo rồi đó không phải sau khi đức phật chứng đạo mà đã nhiều đời nhiều kiếp cái từ tâm của đức phật nó lớn đến mức độ nó trở thành một cái loại lực để có thể tác động vô những người điên cuồng mà một con voi sai một roi uống rượu để sai thế mà cũng cảm được cái từ lực của đức phật khi cảm được tự lực đức phật nó tỉnh liền so dịu cái cái cái cái nóng bức của nó mất hết đi những cái điên cuồng của nó nó cảm nhận được từ lực mát dịu đó đến với nó quỳ xuống nó lại đức phật chứ không phải đức phật dùng cái lực để nhiếp vô sai Thật ra có những cái cái người phật tử mà khi mà chúng ta có cái cái chuyện rắc rối của gia đình đó mà thực sự chúng ta là phật tử thì chúng ta có cái duyên mà quen quen với những thầy tu lâu chúng ta thử đi tới thăm thầy chơi thôi không cần phải trình bày gì đâu ha chỉ cần lên chùa thăm là muốn được gặp thầy ngồi nói chuyện nói chuyện bá dơ bá láp vậy đó chứ nếu mà gỡ lỡ mình gặp thầy công phu tốt rồi ha mấy chuyện mất ha mất liền khỏi cần tâm sự <laughs> khỏi cần tâm sự đó tự biến mất đó cái cái năng lực công phu của quý thầy nếu mà là làm quý thầy chuyên môn sẽ có được điều này cho nên đủ cái phước duyên mà chúng ta được thân cận những vị xuất gia thì trước hết là chúng ta được cái điều đó thứ hai nữa là chúng ta được cái duyên lành để được học cái giáo lý nhiệm màu của chư phật chúng ta được cái lợi đó cho nên nếu có cái duyên thì chúng ta cũng nên thân cận với những bậc xuất gia tu hành và những vị có phạm hạnh tốt dự pháp đàm học hỏi ví dụ như bữa nay chúng ta là đang dự pháp đàm vậy những buổi thuyết giảng phật pháp vì khi mà chúng ta thân cận người xuất gia thì một là chúng ta được học riêng được hỏi riêng thứ hai là chúng ta sẽ dự được những pháp đàm này mà thực sự muốn dự pháp đàm dễ không những người mà đã đi chùa lâu á quen rồi nó thành cái lịch rồi ví dụ như đúng lịch này mình tới đây để mình nghe giảng nó thành cái lịch mà lần mà lúc, lúc đầu á muốn phấn đấu để tạo được cái lịch này có dễ không khó lắm nhưng mà tới hồi chúng ta tu tu mà gọi là cái phước đức chúng ta có phải nói như vậy cái phước chúng ta có thành ra mỗi một pháp hội chúng ta đều có đều có sự tham dự của mình đó, ha là phước đức lớn lắm không phải dễ đâu thế vậy đó chứ mà liên tục lần nào giảng cũng có mặt mình lần nào giảng cũng có mặt mình không dễ đâu rất là nhiều chuyện để chúng ta sẽ không dự những cái pháp đàm được có nhiều khi mình tới đây rồi nhưng mà mình cũng phải có công chuyện để chạy về nữa kìa <laughs> đúng không thế vậy chứ mà giữ pháp đàm tu học là chuyện cũng khó khăn thành ra người nào mà cứ tới kỳ học mà mình có mặt tới kỳ học mình có mặt là cái phước đức lớn lắm chứ không nhỏ cho nên ở đây đức phật nói là đó là cái phước đức lớn nhất trong đời của mình tất cả những pháp hội chúng ta đều dư học á một cái điều nó khác ở cái chỗ là chúng ta nghe giảng trực tiếp và nghe giảng qua băng đĩa khác nhau nhiều lắm và phải nói là khác nhau nghìn trùng chúng ta cũng nghe cái nội dung bài giảng đó chúng ta cũng có thể hiểu ở tại nhà của mình nhưng mà thật sự nếu chúng ta giữ pháp đàm thì chuyện khác xảy ra tức là cái cái pháp hội khi được hình thành đủ duyên để hình thành và cái pháp đàm mà chúng ta được đối diện trực tiếp thì cái năng lực sống động của một vị pháp sư sẽ tác động đến mình có một cái lực gì nó khác thường với một cái khi chúng ta nằm một chỗ để nghe băng giảng đây là điều mà chúng ta phải biết cho nên được dự cái pháp đàm để học hỏi là một cái phước đức lớn trong cuộc đời của chúng ta Thật ra ai được có cái duyên lành mỗi khi có pháp hội ở đâu mà chúng ta có điều có mặt để tham dự thì đó là cái phước của mình cho đến đây Đức Phật nói là người nào mà dự pháp đàm để học hỏi là phước đứng lớn nhất Sống tinh cần tỉnh thức Học chân lý nhiệm màu tức là bây giờ chúng ta luôn luôn tinh cần để chúng ta thức tỉnh trong cuộc đời của mình đây trở lại giống như là cái kiên trì hồi nãy thì đây nó sâu hơn là chúng ta tinh cần tinh tấn và cần mẫn mà luôn luôn trong trạng thái tỉnh thức khó lắm cái từ mà các pháp hội thiền khác dạy chúng ta là phải cố gắng làm sao là tránh niệm tỉnh giác á. thì cái này là cái tinh cần tỉnh thức nó cũng gần giống như nhau quý vị thấy cái sự tinh tấn của chúng ta đến mức độ tinh tế không phải tinh tấn bình thường là chúng ta đủ cái là sáng thời trưa thời chiều thời tối thời khuya thời gì đó là tinh tấn không phải như vậy một cái người tu tinh cần không phải là theo thời khóa nữa không có thấy họ giống như tàn tàn vậy đó nhưng mà không có phút nào họ rời chân lý cả đây là một điều khó khăn vô cùng từ ngủ cho tới thức vị này chuyên ở trong đạo lý như mình bây giờ mình đặt cái trường hợp ví dụ như mình đang ở một ngày ở đây thôi nè thì một ngày này mình thực sự tinh cần tức là mình phải tinh tấn thực sự để cần mẫn trong công phu một ngày nhưng mà tính hết một ngày mình công phu được mấy giờ chúng ta ăn chút chúng ta bị phá vỡ thành nói như vậy chúng ta dễ bị lay động nếu mà chúng ta chưa có có nội lực tốt Thành ra cái việc tinh cần để mà tỉnh thức từng cái khoảnh khắc một trong đời sống của mình Ở trong đạo tràng cũng như là rời đạo tràng Trong lúc chúng ta dự pháp hội cũng như trong lúc chúng ta ở yên một mình sống riêng ở đâu đó Thì là một cái chuyện rất khó đối với chính mình có những người thấy mình ở nhà mình tu cũng được cái mình mượn chùa tu thấy tu chùa này không linh cái mình đi tới cái chỗ nào linh nữa mình tu nghe đồn đồn chỗ nào có năng lực nghe đồn đồn chỗ nào linh linh là mình sách gói mình tới nhưng mà rồi tới chỗ đó mình cũng nguyên vậy à <laughs> tới nó mình lười mỏi mình cũng lười mỏi à mình lơ phất phơ mình cũng lơ phất phơ à còn mình tin cần thì chỗ nào mình cũng tin cần được Thật ra có nhiều khi có những cái sự đồng đại những cái chỗ linh thiêng nó xúm nhau đi tới đông nhưng mà về tôi hỏi ủa tới đó mấy ngày về thấy làm sao nhìn tên nhìn dưới thì thấy mình cũng vậy thôi <laughs> không có thay đổi gì như vậy là cái chỗ mà lựa được cái chỗ nào linh thiên nhiệm màu gì mình mới tinh tấn cái chỗ mà bình thường mình không tinh tấn là không phải từng giờ từng phút từng giây từng khoảnh khắc một xảy ra trong cuộc đời chúng ta chúng ta luôn luôn đặt mình ở trong đạo lý trong bất kỳ một cái nói năng cái suy nghĩ cái hành động chúng ta luôn luôn đặt mình trong đạo lý mà người ở trong đạo lý là gì người trong đạo lý là luôn luôn sáng suốt không lầm duyên cảnh không theo vọng niệm trong không theo vọng niệm ngoài không dướng mắt duyên cảnh luôn luôn ở trong cái trạng thái rõ biết thường hằng không lầm duyên cảnh đây là điều thấy vậy mà khó phải không không có phút giây nào chúng ta rời khỏi cái đạo lý để rớt vào cái tầng hai bên phân biệt phải quấy khi mà rớt hai bên phân biệt phải quấy là chúng ta không còn tinh cần nữa không còn tinh tấn cần mẫn thành ra từng giờ từng phút từng giây từng khoảnh khắc một là họ luôn luôn luôn luôn ở trong đạo cái lúc mà người ta chưa sáng đạo hả thấy người đó gần như không có không có phút nào rảnh hết á có nhiều chư tổ ngày xưa thực sự để móng tay dài không có nghĩa là mấy ổng ở dơ đâu mà mấy ổng đó là không có rảnh để cắt móng tay công phu đến mức độ mà không còn có thời gian để cắt cái móng tay nữa để cạo cái đầu nhiều quý vị nhập thất hả tóc ra dài lòn hòn râu ria đùm lum móng tay dài vậy nghĩ là mấy ổng ở trong rừng cho nên mấy ổng sống cái kiểu rừng không phải đâu tại vì ổng công phu đến mức độ không có còn thời gian khác ai mà rớt vào cái trạng huống này mới nhìn thấy mấy vị đó thông cảm mình nó nó, nó cứ liên tục bị gọi là bị gài số <laughs> liên tục bị gài sâu hơn Thật ra người nào mà tu chưa bắt nhịp còn thấy mình còn trống trải mình còn rảnh rang mình còn thời gian làm chuyện khác thì thiệt là biết rằng mình chưa có bắt nhịp khi mà chúng ta công phu bất nhịp rồi quấn chúng ta từng khoảnh khắc để đi vào sâu hơn lui không được đâu thấy vậy đó nha thế vậy mà khi chúng ta công phu rồi mà mình rút lui không được bây giờ mình có thể rảnh rang đi nói chuyện ha à, chuyện thế giới này chuyện này thế giới kia chuyện kia ở sớm nọ có chuyện này chuyện kia đủ thứ chuyện hết gần như là cái chuyện nào thế giới chúng ta cũng biết <laughs> chúng ta là đài phát thanh tổng hợp <laughs> nhưng mà khi chúng ta tin cần tu tập rồi hả cãi miệng mình mình không nói nữa đang đang muốn chết với cái chuyện này đâu có rảnh đâu mà nói khi mà công phu ấy, thì chúng ta thấy cái chuyện này nó quan trọng đến mức độ phải bỏ mạng mình rồi không còn cái chuyện dư để mà có thể nói chuyện dư thừa đâu không có nói chuyện dư thừa không bao giờ nói một chuyện dư thừa được và cãi miệng người đó người đó cũng không có nói nữa nói họ à, họ gật đầu một cái là thôi bỏ qua họ không quan tâm tới cái chuyện của mình thì thông cảm đi tại vì họ đang cân mẫn ở trong công phu của họ không rời thì lúc đó hình như họ cũng hơi cọc đó nha <laughs> đang gài gài gài mình dính trong đó gỡ không ra đang ức lắm đạo lý mà đến một cái giai đoạn mà quý vị thấy mà mà mình mình mình cứ bị quấn quấn buồn càng ức càng quấn càng quất càng quấn càng quất lạ lắm là mình tháo không được bị cuốn ở trong phật đạo á thì lúc đó chắc chắn là người đó sẽ vỡ còn là thấy mình có thể tu được mình có thể xả hơi được rồi là chưa à, không có gì hết trơn mình công phu năm nóng mà năm lạnh này rồi có hai nóng mà tới tám lạnh nữa là cả nhà thua luôn rồi à. không có bao giờ mà chúng ta tới sâu được đó thành ra là mọi người mà cần mẫn đến mức độ nó tạo thành một nguồn lực cái thiết tha học đạo của mình á càng lúc càng được nung nấu lớn đến mức độ nó đốt cháy hết xung quanh mọi chuyện không còn chuyện khác để mình làm được và không cách nào làm chuyện khác được có muốn đi nữa cũng không được ừ, đây là một chuyện rất là lạ của công phu cho nên đó có những tăng ni cũng như phật tử mà khi uh, tiếp xúc với nhau á tôi nhìn qua cái ánh mắt á <laughs> <laughs> cái người nào rảnh rang ở không người nào cần mẫn công phu nhìn ra biết hết <laughs> vui lắm thành ra nhiều khi có nói mặt pháo tôi nghe tôi cũng cười trong bụng thôi nói thiệt cái thầy con cũng thiết tha tới cái chỗ đó ghê gốm lắm rồi ngày đêm con không bao giờ con quên nhưng mà bây giờ gặp mắt tôi thấy không phải <laughs> không phải cái người mà bị quấn trong công phu cái ánh mắt họ ngộ lắm họ biết phải diễn tả làm sao nhưng mà họ họ gần như họ ra không được với cái họ đang thao thức nó lộ trong cái thần đó đúng rồi đó mắt là cửa sổ tâm hồn thiệt á cái người mà mà lơ đễnh công phu á chúng tôi dùng từ lơ đễnh công phu cái là tu thì cũng có tu thấy tu kiểu phong trào tối người ta tụng kinh mình cũng tụng kinh người ta ngồi thiền mình cũng ngồi thiền người ta nghe giảng mình cũng nghe giảng nhưng mà thực sự mình không có có phải vì cái nhiệt tâm nhiệt tình một sự cần mẫn trong công phu tu tập nhìn ra thậm chí có 100 người đang lễ Phật mình nhìn một cái mình biết người nào với đủ tất cả những cái thành kính tu tập trong đó lạ lắm ví dụ như họ đang ngồi thiền nha đang ngồi thiền bất động như vậy đó chứ nhìn ra hết thấy hơi thở từ phía sau lưng là biết người này đang tâm đang yên người này tâm đang loạn <laughs> người đó công phu tốt hay công phu không tốt ở đây kiểm thiền là người ta thấy hết những điều này để khi có nhiều khi ta thấy người này loạn quá người ta có thể gõ không phải ngủ gục để được ăn thiền bản đâu mà loạn quá cũng được mình nhắc thức bằng cái thiền bản đó nhìn cái lưng của họ lạ đó ở ờ, người tu mà cái cái cái tâm dao động cái lưng nó khác cái con người đang đang ngồi thiền á khác hết rồi không phải đơn giản cho nên cái pháp hội với cái người mà chuyên môn hướng dẫn tu tập chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ được cái lợi đó họ sẽ nhắc thức mình đúng chỗ lắm vừa ngủ gục là mình có thiền bản tới dây mình liền <laughs> mình ngủ gục thì ăn thiền bản không nói nhưng mà đang ngồi mình dao động quá các vị cũng nhắc nhở hoặc là họ làm một cái gì đó để đánh thức mình cho nên đó là trong cái lúc mà chúng ta tin cần tu tập mà được cái duyên á mà gần gần được các vị thiện đưa thức thì cái lợi lạc của công phu sẽ rất là lớn cho nên là thường những người phát tâm tu học họ phải tự cảm giác rằng mình phải nói là còn yếu cần cái sự nhắc thức cần cái sự thách tấn thì chúng ta cần phải tìm một cái môi trường và có vị thiên tri thức tốt để chúng ta nương sống tinh cần tỉnh thức học chân lý nhiệm màu thật sự chân lý nhiệm màu không phải dễ học phải chúng ta cũng kinh nghiệm học đạo lâu năm hết rồi ở đây là những người đã từng gặp nhiều thầy đã từng nghe nhiều băng giảng đã nghiên cứu nhiều kinh sách rồi nhưng mà gặp một cái đạo lý chuyên môn để tu hành để chúng ta giải quyết được cái sinh tử của chúng ta trong đời này dễ kiếm không khó lắm trong cái thời đại này chúng tôi phải nói như vậy tìm một cái Phật pháp chuyên môn đạo lý nhiệm màu đủ có sức phá vỡ sinh tử ngàn đời ngàn kiếp của mình khó lắm đây cũng là một cái duyên phước trong đời của chúng ta nếu chúng ta có duyên để gặp cái duyên không phải là một đời khi mà chúng ta hôm trước chúng tôi có nói là nếu chúng ta có bắt được một cái dòng pháp nào đó mà chúng ta có cảm giác là phù hợp với cái việc tu tập cả đời của mình đó, thì cái, cái, cái, cái, cái duyên của mình đối với dòng pháp đó nó lớn lắm rồi mình gặp mình mới có thể chấp nhận được nhưng khi mình sinh ra cả đời từ nhỏ lớn mình đi tìm đạo mình học đủ thầy hết không phải là vị thầy dở nhưng mà mình không có cái cảm giác gì mình học mình chỉ hiểu thôi mình không có cái cảm giác được là an lạc không có cảm giác chuyên môn thỏa chí của mình mình cứ đi tìm hoài từ đầu làng tới cuối sớm từ nước này tới nước nọ cuối cùng mình bắt gặp được cái dòng pháp đó mình cảm giác là nó, nó phù hợp với cái mà mình đang tìm là mình mới dừng lại có đôi khi mình cũng bạc tóc rồi mình mới gặp được <laughs> thì đó là cái duyên của mình đối với dòng pháp đó mà cái dòng pháp đó khi mà mà chúng ta càng học sâu á chúng ta thấy rõ ràng là chỉ cần một bài giảng nó thôi một đĩa giảng nó thôi đủ có thể mở tâm mình ra thì đây là cái duyên của mình đối với dòng pháp đó cái duyên càng sâu chừng nào thì chúng ta gặp dòng pháp đó chúng ta mau vỡ lẽ chừng đó cái duyên mình cạn cợt á, thì mình nghe mình cứ thấy nó trầy trầy rật rật bên ngoài hoài cứ nghe đó mình cứ nghe cũng thấy hay lắm nhưng mà vô vô không được vô không nổi <laughs> có những cái dòng pháp mà có nhiều người phật tử cũng tới than đó thầy cũng nghe cũng thấy hay thiệt á nhưng mà không biết cách nào dụng công <laughs> không biết cách nào dụng công nhưng mà có những cái dòng pháp mà thuộc cái dạng chuyên môn á quý vị thấy một cái điều nó hay như thế này nè có kinh nghiệm nghe pháp đó quý vị thấy thử coi phải không nha à, mặc dù mình hỏi đạt tới cái chỗ mà phật tổ nói mình nghe pháp nó cứ nghe tới nghe lui hoài nghe hoài chúng ta âm thầm bị gọt rửa bởi cái pháp chuyên môn chúng ta phải dùng cái từ như vậy âm thầm được tắm rửa trong đó lạ lắm mình nghe tới nghe lui chừng một vài tháng rồi đó thật sự thì mình cái cảm giác mình để có thể ngộ ha mình nhận sâu mình hiểu sâu về pháp đó mình không có được nhưng mà tự đứng con người mình nó thay đổi kỳ lắm tức là càng nghe lâu thì nào tự mình cái cảm giác thanh tịnh lạ thường chừng đó tại vì cái cái lý luận ở trong chuyên môn nó tự động gọt tỉa những cái thấy biết sai lầm của mình và mình chấp nhận được cái đó là mình mất đi một cái chuyện sai trái của mình liền chấp nhận được cái đó là mình rớt đi một nghiệp thức của mình mình không thấy nhưng mà thực sự lúc đó là mình đang tu đang nghe đúng cái pháp rồi đó cho nên mình cứ nghe tự nhiên cái một vài tháng mình thấy ủa sao mình đâu có tu gì đâu ta mà mình khác trước nhiều lắm chỉ cần 3 tháng mà chúng ta gặp cái dòng pháp chuyên môn thôi là mình là con người khác đây là một điều rất lạ khi mà chúng ta chạm được cái pháp chuyên môn còn những cái pháp mà thuộc cái dạng kiến thức á, những cái vị thầy mà thuộc về học thức để giảng chúng ta thì nghe một thời gian mình thấy mình cũng ghê gốm mình hiểu quá trời luôn <laughs> học để mình hiểu và thêm kiến thức thôi mà sự an lạc thanh tịnh nó sẽ không có nó không có gọt tỉa được những cái cấu bẩn phiền não nơi tâm của mình còn những pháp chuyên môn với cái kinh nghiệm chuyên môn đó họ thấy là phải như vậy mới phá vỡ được cái cái tâm chấp trước của mình mà khi mình nghe là tự động chuyện đó sẽ xảy ra tự nó rớt hồi nào á nghe được pháp chuyên môn mình rất rơi phiền não nghiệp tập hồi nào mình không biết và một thời gian mình thấy mình giỏi mình không hay luôn đó là pháp chuyên môn đến mức độ mà mình phải bung dở bởi cái pháp đó thì cái duyên lành chúng ta lớn còn không thì chúng ta cũng tự mất đi những cái phiền não những cái nghiệp tập những cái mà mình từ xưa giờ mình cảm giác mình tháo không được mình bỏ không xong nha vậy đó mà gặp pháp đó mình nghe mất hồi nào mình không biết đánh trúng chỗ đánh trúng chỗ mình nghe hồi xưa chúng ta tưởng tượng nha khi mà chúng tôi nghe hòa thượng giảng ha, những vị thầy giảng tôi giống như là tôi banh cái trái tim tôi ra cho mấy ông đâm vậy đó tôi <laughs> ngồi để cho mấy ông bắn bắn trúng mình đặng mình rớt à cái thái độ nghe pháo tôi mới cười tôi ngồi tôi ngồi trước mặt hòa thượng thì nó không bao giờ tôi ngồi lại phải canh <laughs> canh ngay để tôi ngồi để, tôi để cho hòa thượng nói trúng cái gì là tự động mình mất cái đó giống như ông lấy búa ông đập mình bể những cái cố chấp mình thì nhiều đời đó chỉ cần trúng một câu đó mình thấy mình mất một miếng lạ lắm đó nghe pháp cái kiểu đó chứ không phải là ngồi nghe hiểu để về nhà tu không có tức là ngồi nghe tôi gắng tôi chờ tôi ngồi tôi lắng tâm thật sự là nó quýnh bể quýnh bể quýnh bể quýnh bể mình từng miếng như vậy đó là giáo pháp của đức phật đủ sức để làm sạch mình làm thanh tịnh mình rột rửa được cái phiền não nghiệp thức của mình Nghĩa là chúng ta tắm được trong dòng sửa pháp Thì chúng ta vừa thanh tịnh mà được lớn lên trong trí tuệ của Phật Đạo Thì đó là cái người học chân lý nhiệm mòn chân lý nhiệm màu nó có khả năng màu nhiệm đó thật sự chứ không phải là nghe để hiểu một cách bình thường không phải đi học phật để chúng ta hiểu bình thường mà sự màu nhiệm của chân lý đó đủ có thể gội rửa sạch những cái nghiệp tập phiền não của chúng ta đó mới là chân lý thật của đạo phật nó thành ra là những cái bài pháp nào những cái băng đĩa nào mà chúng ta nghe một thời gian chúng ta có cái cảm giác này thì rõ ràng là chúng ta trúng rồi đó chúng ta tìm trúng chỗ rồi tự giống như cái người mà mà đi đêm lâu ngày đi mà đi đêm mà nó lâu thì nó phải phải thấm lạnh thì pháp phật nó cũng vậy khi mà chúng ta nghe phật pháp mà chúng ta tự bị tự bị rơi rụng á có những cái mà mình quên đi có những cái mà mình quên đi một thời gian tự nhiên mình nhớ trực lại mình thấy mình không còn ví dụ như mình giận một người nào ở đâu ghê gớm lắm mà lâu nay mình à, thấy cái đó là cái điều không hay mình gán mình tu để cho nó hết nhưng mà tu không hết tu không hết nhưng mà khi chúng ta gặp một cái dòng pháp chuyên môn á tự nhiên chúng ta nghe được một cái lý luận gì đó cái nó nó tan biến mất cái điều phiền hận của mình hồi nào á lạ lùng lắm sau khi mình gặp lại người kia mình không có giận được nữa mình hết hồi nào mình không hay đó là cái giáo lý nhiệm màu của đức phật đủ sức để có thể gột rửa hết cái tâm của chúng ta để tâm chúng ta được thanh tịnh và thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất chuyện này thì à, ai cũng muốn nhưng mà thực chứng thì không có được mấy người <laughs> hiểu thì gần như là ai cũng có thể hiểu hết về cảnh giới niết bàn là an lạc là thanh tịnh là phúc lạc là gì gì đó ai cũng hiểu hết lý luận đủ nhưng mà rồi sống được thực ở trong nước bằng gọi là thực chứng thực chứng thì hiếm lắm tại vì khi cái cảnh giới này nếu muốn thực chứng được cảnh giới niết bàn trong đời này của chính mình đó thì như sáng mình nói là mình phải chết đi mình còn sống không bao giờ mình chứng được thân này còn sống tâm này còn sống bao giờ chúng ta chứng được chúng ta phải chết hết những cái đã có từ xưa giờ của chính mình không phải cả đời này mà nhiều đời nhiều kiếp mà nó từng quân tập những cái điều gì nó là hay nó là tốt nó là độc đáo gì đó những cái kiến thức đó chúng ta phải chết đi hết để chúng ta trở lại nguyên xưa là mình trong cái thấy nghe hay biết hiện tiền này của mình mình sẽ trở lại một trạng thái nguyên xưa của chính mình để mình mới cảm nhận được cái cái thanh tịnh của niết bàn là cái gì chứ không chúng ta hiểu về niết bàn chúng ta cũng cảm giác không an lạc khi mà chúng ta tới chỗ này rồi khác thường của chúng ta là người thực chứng và người hiểu cái người hiểu về niết bàn đó, họ chỉ hiểu thôi nhưng mà tâm họ chưa bao giờ có được một sự bình an thật như người chứng niết bàn cái phút giây đó sự bình an trải dài hết cuộc đời còn lại của họ ra khi chúng ta học Phật chúng ta phải chạm tới được sự thật vấn đề của đạo Phật là chúng ta phải chạm tới sự thật của của mọi vấn đề trong đời sống này bây giờ làm sao mà chúng ta ngồi ngay tại đây nè ha thì chúng ta đang chạm cái gì mắt chúng ta đang chạm hình sắc à tay chúng ta đang chạm âm thanh và cái toàn thân chúng ta đang chạm với cái khí trời đang nóng bức chúng ta đang chạm sự thật đó mà sự thật đó đang chạm với chúng ta á nếu như bây giờ chúng ta là người thực sự mà sống đúng như thật á thì ngay cái phút giây này nè tất cả những cái sự đang đang có mặt thì chúng ta đang như vậy rõ biết không sót rõ biết một lượt ngay chỗ này tay chúng ta đang rõ biết âm thanh ở trước đằng sau gần như chỗ nào có âm thanh chúng ta đang rõ đó mắt chúng ta đang rõ đó thân thể chúng ta đang rõ tất cả những sự xúc chạm này mà chúng ta đang ở chỗ hiện thực này mà chúng ta làm sao đừng có còn cái gì khác ngoài cái hiện thực đang rõ biết này tất cả những cái dư thừa chúng ta đừng có tiếp tục nữa để chúng ta còn nguyên là mình ở cái phút giây này để chúng ta chạm trán được cái sự thật đang diễn ra và những cái phút giây mà chúng ta đang sống chúng ta chạm tới đó được rồi á chạm đến cái sự thật thì quý vị thấy trong cái khoảnh khắc mà chúng ta chạm sự thật á nó không có thời gian nó không có không gian nó còn không có quá khứ hiện tại vị lai gì ngay phút này, ngay khoảnh khắc này ngay cái hiện tiền này nó không có chuyện đó khi âm thanh đang hiện hữu không có trước không có sau nó chỉ là cái hiện hữu của âm thanh đó thôi thì chỉ nói là chúng ta chỉ nói riêng cái âm thanh thôi thì nếu chúng ta đang ở cái chỗ tỉnh thức đang ở chỗ tinh cần tu tập thì chúng ta đang rõ biết chúng ta đang nhận biết một cách tin tường từng cái rung động sóng âm một đang diễn ra ở nơi đây bằng cái sự thanh tịnh rõ biết nhiệm màu của chính mình chỗ đó không có buồn thương giận ghét gì cả chỗ đó không có quá khứ hiện tại vị lai gì mà lạ lắm khi mà chúng ta đã hết đi những cái mà chúng ta đang có hết đi những cái đã có của mình thì cái phút giây này chúng ta nghe mới lúc đầu chúng ta nghe âm thanh nghe âm thanh cứ ngỡ rằng cái cái lỗ tai của mình đang nghe nhưng mà quý vị lắng sâu hơn chút thì cái nghe nó không phải là lỗ tai nữa lắng sâu chút nữa cái nghe không phải là lỗ tai lắng sâu chút nữa cái nghe không phải ở chỗ này càng lắng sâu chừng nào thì chúng ta thấy cái nghe của chúng ta nó càng mênh mông chừng đó chứ không phải ở vị trí này chúng ta đang có mặt ở đây nhưng chúng ta sẽ đang có mặt khoảng 100 thước bên trái chúng ta đang có mặt 100 thước bên phải vì trong vòng 100 thước này là tất cả cái cái cái rung động cái cái tiếng động chúng ta đều nhận rõ và ở đằng sau chúng ta cũng vậy ở đằng trước chúng ta cũng vậy bao nhiêu âm thanh nó xảy ra cùng một lúc ở tất cả các hướng chúng ta đều nhận rõ ngay tại chỗ đó nhưng mà chỗ đó và chỗ này không khác nhau cho nên ở đây chúng ta nhận biết được âm thanh ở hướng bên trái và ở đây chúng ta sẽ nhận biết được âm thanh rung động ở hướng bên phải chúng ta sẽ nhận biết được tất cả âm thanh đúng như cái vị trí nó đang xảy ra để biết rằng cái trùng khắp của mình nó đang cỡ và chúng ta làm sao phải nghe được cái nghe đó thì chúng ta mới chạm được tới niết bàn trong đời này ha. còn mà chúng ta không có nhận được cái nghe này thì niết bàn với mình không thể thực chứng được cho nên người tu làm sao chúng ta phải chạm được đến sự thật của mọi vấn đề tức là người sẽ thực chứng được niết bàn thì đó là cái phước đức lớn nhất mà thực sự người mà chứng được niết bàn thì thôi không có gì để có thể bàn trong cái việc phước đức người đó rồi chứng được niết bàn là cái phước đủ để có thể làm thầy trời người thì đó là một cái người thánh rồi đạt tới niết bàn thường là những vị đã đã chứng những cái thánh quả cho nên là khi đã chứng được thánh quả rồi là đủ sức để làm thầy trời người trung đụng trong nhân gian tâm không hề lai chuyển phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất một người mà sống trong đạo lý thật thì họ chung đụng thế gian này á tâm họ vẫn nguyên ở trong đạo đây là một điều rất là lạ nha ví dụ như bây giờ mình ở một chùa mình có thể cân đo được cái công phu tu hành của mình ở một chùa mình cảm giác thanh tịnh lắm ở một thất riêng mình cảm giác thanh tịnh lắm ở trong môi trường tốt mình cảm giác thanh tịnh lắm rồi mình cứ đi thử ra chợ mình ra chợ mình cũng cảm giác mình còn thanh tịnh nữa tại vì mình ra chợ mình đâu có dính gì mình đi thử mình đã cố tình mình thử rồi có nhiều lần chúng tôi thử như vậy nhưng mà về nghĩ lại tại vì mình đã chuẩn bị mà <laughs> mình chuẩn bị mình vô chợ coi mình sao thì trước đó là mình chuẩn bị mình thủ hết mọi cái cho nên mình đi từ đầu chợ tới cuối chợ mình đi về đâu có dính gì đâu không dính gì đâu thì nó không phải không có được chuẩn bị như vậy chúng ta tới chợ một cách rất là tự nhiên và chúng ta nhập cuộc trong đó đi tới đầu chợ từ đầu chợ tới cuối chợ để mình đi về có dính gì đâu nhưng mà chúng ta ở luôn một cái chỗ nào đó để chúng ta sống ở trong chợ đó ví dụ như bây giờ chúng ta tới cái chỗ nào bán ờ, bán hàng đi những cái chỗ bán hàng những cái chỗ bán hàng đẹp thì mình tới mình cũng cảm thấy an lạc không đi lần lần lần xuống cái gì mình đã từng ăn chay mấy chục năm rồi ha cái xuống tới cái chỗ bán cá <laughs> à, lúc đó mới thấy mình <laughs> lúc đó thấy mình ra làm sao liền à những cái mùi tanh của thịt cá bắt đầu nó làm cho mình khó chịu mình muốn ói rồi nó cái mình lý luận mình nói tại tôi ăn chay trường lâu năm cho nên tới chỗ này tôi nghe tôi muốn ói tôi chịu không nổi vân vân như vậy là có thể là tâm không lại chuyển không <laughs> nó là lắm thật ra có những cái khi mà mình cũng phải đo công phu của mình khi mình tiếp xúc với những người bình thường những người mà có công lực tại vì mình tu mình cần trao đổi với những người mà ngang cái năng lượng của mình á mình cảm giác nó nó nó nhẹ nhàng lắm được một buổi mình ngồi nói chuyện với một người có công phu mình nói hoài mình không có nghe mệt như mình gần một người bệnh sắp chết thì mình nghe mình sao biết liền <laughs> khác liền tại vì cái cái âm lực của họ đủ phá vỡ cái dương lực của mình nếu công phu mình không tốt và mình sẽ bị mệt mỏi giả dự có thể gục theo họ không chừng thành ra thấy thương những người mà à, gia đình có người bệnh nặng á mà mình không có cái cái công phu tốt nhiều khi mình có công phu lớn á, một người đang đau nhất gần mình họ tự giảm đau nhưng mà ngược lại mình không có công phu đó mình gần người đau nhất thì mình sẽ mệt mỏi giả dự theo quý vị có gặp trường hợp này chưa và đó là trường hợp của những người nhà chăm sóc người bệnh dễ bị gục lắm dễ bị gục dễ bị sụp đổ là do những trường hợp này cho nên khi mà đi chung đụng với nhân gian này mà mình có được cái phước duyên hoặc là một điều kiện tốt để chúng ta được được gặp những cái chuyện tốt không à mình nghĩ mình tu cũng ghê gớm hơn lâu nay mình đâu có chuyện gì đâu mình động tâm 5 năm 7 năm nay tôi thấy không có chuyện gì để tôi phiền não hết <laughs> nhưng mà từ cái vị trí của mình mà rớt đổ xuống ở đâu đó ví dụ như mình đã từng chơi với bạn bè toàn là những người có giá trị à, đi lên à, đi xe hơi tất ở cái chỗ hoàn toàn tốt đẹp hết tự nhiên mỗi hoàn cảnh nào đó về vùng quê đi chân đất rồi là sống nóng nực khó chịu rồi ăn thiếu thốn mặc thiếu thốn chỗ ở thì chật chội lúc đó của mình sao phiền não hay không <laughs> biết liền Thành ra khi chung đụng vào nhân gian á, Mà để cái tâm không lai chuyển là mọi người công lực lớn lắm Không có nhỏ Phải nói là mọi người công phu thật sự lớn Để không bị phá vỡ với những cái hoàn cảnh thuận nghịch trong cuộc đời này Chúng ta phải tu hành lâu năm lắm Tu hành không có nghĩa là chúng ta ở hoài trong chùa Ở đây chúng ta dùng cái từ tu hành của chúng ta Không có nghĩa là ở trong chùa lâu năm Nhiều người ở trong chùa lâu năm ra đời dễ bị động hơn người ở ngoài đời có không <laughs> đó là những cái sự thật những cái thực tế của đời sống mà chúng ta phải thấy thật ra cái công phu tu có nghĩa là cái công phu lâu của mình á cái cái hành trì lâu của mình cái yên ổn cái thanh tịnh lâu ngày của mình nó sẽ trở thành một cái loại nội lực để khiến của mình vững chãi với mọi trường hợp mọi tình huống những tình huống trước kia mình có thể nhồi máu tim mình chết nhưng mà bây giờ mình thấy tỉnh queo well. À. không phải là mình chai lì nhưng mà thực sự công lực của mình đủ vượt qua nó rồi hồi xưa gặp cái chuyện đó mình có thể đau khổ nhiều ngày nhiều năm nhiều tháng nhưng bây giờ gặp mình có thể bị sốc một chút gì đó rồi mình tỉnh lại liền tỉnh liền tức khắc không có để qua khoảnh khắc nào hết tự cái công phu của mình nó hóa tán được những cái chướng ngại trong cuộc đời chúng ta và những công phu mình càng lớn chừng nào thì chạm duyên quá tán tức khắc ngay cái khoảnh khắc chúng ta chạm duyên là nó xóa sạch tất cả những phiền hận ví dụ như người đó trước kia với mình nếu mà gặp nhau với mình cách đây 3 tháng thôi là mình có thể đâm cho người đó chết được với cái hận mà họ đã làm cho mình nhưng mà sau 3 tháng công phu rồi mình gặp mình thấy ủa sao mình giận không được nữa lúc đó mới biết là mình công phu tốt hết rồi tự mình xóa sạch nơi tâm cái phiền hận hồi nào mình không hay do một cái sự biến chuyển nào đó trong nội tâm như vậy là trong nội tâm chúng ta tu tập mà có cái sức biến chuyển lớn để chúng ta vượt qua được những cái phiền hận những cái sân si những cái phiền não ở nơi tâm chúng ta để chúng ta chung đụng vào nhân gian không còn có lai chuyển tâm thức thì chúng ta phải có những cái bậc những cái đợt biến chuyển từ tâm chúng tôi phải dùng cái từ là có những cái đợt biến chuyển thật sự nha thế vậy đó mình tu tập một thời gian mình giật mình thấy ra ở mình giận người ta không có được nữa mà người nào tu giỏi đến cái mức độ mà người ta có thể chặt rớt cái đầu mình mà gắn lại mà mình còn sống được mình sẽ cười với người kia được một nụ cười tròn trịa không méo mó thì người đó mới là người công phu lớn <laughs> coi như sạch hết cái hận thù trong tâm dù có giết mình mà mình sống lại được mình không hề có nửa ý niệm thù hận đó mới là công phu lớn thì đụng cảnh duyên chúng ta mới không xoay chuyển còn nếu không vẫn bị lay động mà cái chỗ này công phu chúng ta thể đạt tới trong đời này trong đời này mà người nào công phu đạt tới được cái chỗ hết thù hận rồi á ha thì quý vị mới thấy rằng cái đời sống mình thật sự an lạc lạ lắm họ làm cái gì đi nữa với mình mình thấy nhẹ nhàng không bị vướng động chứ không phải là mình trai rồi đụng tới mình mình không phiền não nha hai cái này nó khác nhau ghê lắm gắn <laughs> ém thôi những cái người trai là gắn ém thôi vì sĩ diện không có dám sân hận <laughs> chứ còn thực trong tâm á nha tìm một cái gợn lăng tăng để một cái ức cái người này một chút cũng không được nữa đó là cái công phu lớn đó thật ra nói cái chuyện tu tập lâu năm là chúng ta phải có được những cái cái cái cái bước nhảy vọt này chúng ta hiểu biết Phật pháp càng sâu chừng nào ví dụ như chúng ta hiểu về lý vô thường một cách bình thường thì những chuyện xảy ra mất mát nhỏ với mình mình thấy đâu có gì đâu thế gian này nó vô thường mà không có gì hết <laughs> mình công phu mình nó lớn hơn cái mình đang mất nhưng mà cái mất nó sẽ lớn hơn cái công phu mình là mình sẽ bị động <laughs> <laughs> chứ <laughs> bây giờ cả đời mình làm mình cất được cái nhà đẹp quá trời luôn mình thương quý nữa tự nhiên có cái chuyện gì đó cái mình mất trắng à đó công phu mình lớn hơn cả nhà hay là cái nhà lớn hơn công phu lúc đó sao biết liền <laughs> nếu mà công phu mình vượt hơn cái nhà này thì chuyện nhỏ chuyện mất cái nhà là chuyện nhỏ chuyện mất cái cái vị trí trong xã hội là chuyện nhỏ nhưng mà công phu mình chưa bằng nó chưa vượt qua được thì chuyện đó trở thành chuyện lớn trong cuộc đời của mình mình sẽ hận ghê lắm dù mình tu mình không còn cách để mà có thể hơn thua cái chuyện đó được mình không chống đối mình không còn lấy lại được nhưng mà nghĩ là mình ức lắm công phu chưa hơn nữa công phu chưa vượt qua thế nên là những cái điều này mình có thể thử được cái sức sống của mình sức sống đạo lý của mình khi chung đụng trong nhân gian bây giờ mình có thể nhịn khi người ta chửi mình tại vì mình thấy rõ ràng nếu mình chửi mình chửi cũng không lợi <laughs> ờ, cho nên gán nhịn ờ, mà cứ nghĩ mình tu giỏi lắm nha nhưng không phải giỏi nếu vậy mình làm không lợi mình gán mình nhịn thôi chứ nếu mình làm lợi thì chưa chắc mình <laughs> chờ đợi đó đi hãy đợi đó một ngày nào đó sẽ tính sổ sao thì vậy là không phải là cái chỗ công phu nhưng mà khi chúng ta thấy dù chuyện lớn chuyện nhỏ nhưng mà chậm tới mình là nó tự động tan biến một cách nhẹ nhàng mà mình không có gắn gượng gì hết trơn á chạm tới mình giống như mình chạm tới một ao nước mát vậy đó không có chuyện gì là sốc với mình dù lớn dù nhỏ thì như vậy mới gọi là chúng ta công phu lớn có nghĩa là khi chung đụng nhân gian không tâm không hề lay chuyển được như vậy chúng ta mới thấy được cái cuộc đời này có giá trị như thế nào cái giá trị của một người tu hành là ở chỗ này ở chỗ chung đụng nhân gian chứ còn ngồi trên tòa thuyết pháp cho chúng tôi thì cũng không phải là giá trị gì đâu <laughs> không có giá trị gì đó. nói thì hay đó nhưng mà sống đi rồi sẽ biết không <laughs> có giá trị cái giá trị là cái chỗ chúng ta đã chung đụng thật sự chúng ta có đủ cái nội công đủ nội lực nội công nội lực không phải là lúc nào chúng ta cũng phải có cái thái độ chống chọi không phải như vậy nha tuyệt đối không có hề có cái thái độ chống chọi với tất cả mọi duyên không có chúng ta sống một cách rất hồn nhiên tự nhiên mà mỗi việc thuận nghịch tới với mình tự động nhẹ nhàng tan biến không lưu một bất kỳ một dấu tích nào nội tâm nhớ lại nó chúng ta nhớ một cách rất nhẹ nhàng nếu có muốn nhớ lại chuyện vui cũng như chuyện buồn chuyện tốt cũng như chuyện xấu khi chúng ta nhớ lại chúng ta thấy bình thường mỗi khi chúng ta nhớ lại chuyện đó tâm chúng ta không còn sao động để mà nó có cái rạo rực phiền hà trong đó nữa chúng ta thấy mà chúng ta giận ai đi không, mỗi lần chúng ta nghĩ tới người đó thì sao nghe nó rai rai rứt rứt nó rạo rạo rực rực gì mà trong nó khó chịu lắm mà gặp người đó mà nói chuyện để mình phải cười với người đó mình thấy mình thấy cười một người thứ ba sẽ nhìn cái nụ cười mình tức cười lắm <laughs> mình cười với kẻ thù cái kiểu tức cười lắm cười mà nó nó nó đầy cái cái út ở bên trong á cười đầy dao búa ở bên trong á <laughs> chứ không phải cười tròn trịa có những cái nụ cười mà chúng ta nhìn thấy dễ sợ dễ đáng sợ phải nói như vậy à ra khi mà chúng ta tinh tế rồi ha khi chúng ta tinh tế để kiểm soát tự tâm mình trong tất cả những cái tình huống này rồi á thì gần như mình giống như là có thần thông á, một người tới mình họ cười là biết liền à cười cái kiểu gì nè <laughs> kiểu cười này là cái kiểu gì tâm đang như thế nào với mình họ đang mong muốn gì với mình họ đang vui hay là không vui với mình nó nụ cười lấy lòng mình hay là cái gì đó rõ lắm lạ lắm Thành ra nội tâm mình mà mình kiểm soát kỹ rồi á Mình à, nhìn cuộc đời thấy vui lắm <laughs> Vui thật là vui luôn Không có chừng 100 người cười Mà gọi là tươi vui thật ở trong nội tâm á Kiếm người chưa ra <laughs> <laughs> cười mà còn méo méo mó mó gì đâu đó nó cười gai góc cười móc méo <laughs> cười để trêu ghẹo người ta đủ thứ kiểu cười nhưng mà cười một cách tròn trịa cái trong cuộc đời này trừ để sạch hết tất cả những phiền não là một ngàn người kiếm một người hơi bị hiếm đây là chuyện mà để chúng ta phải thấy cho nên khi gặp nhau thì chúng ta cũng gắng cười làm sao cho nó tròn <laughs> cười cười tức là xả bỏ tất cả những cái phiền muộn để thể hiện tất cả những cái tươi vui trong cuộc sống của mình thì cái nụ cười đó khó kiếm cực kỳ rất là khó kiếm thành ra khi mà chung đụng trong nhân gian là cái thước đo cuộc đời của mình cái cuộc đời này nó lạ nó sẽ thử mình nhiều chuyện lắm mình mà mình thấy mình à, được cái gì rồi đó ha nhất là mình tu được <laughs> mình nói là mình đã à, vượt qua được cái này vượt qua được cái kia trời ơi vui lắm <laughs> nó sẽ tới với mình như mình nói với mình đó là đối với tiền tài danh lợi là mình hết rồi ừ, thì mình cũng nghe hết nó cũng gật đầu đó thì mình chờ ít bữa coi đúng như cái điểm yếu của mình tức là bây giờ á hết có coi trọng tiền rồi đúng không tự nhiên cái xảy ra một cái chuyện của gia đình rất là cần tiền cần tiền ghê gớm nếu mà thiếu tiền là có thể chết được nhiều người trong nhà của mình rồi lúc đó có một người khác tới y như bồ tát tới đâm đúng cái điểm của mình tôi có một cái vụ làm ăn nè nếu mà chịu hùng hợp với tôi á chịu làm theo ý của tôi á thì chắc chắn sẽ được thu cái lợi lớn đó và được cái lợi lớn đó mình súng nhau chị em mình đi làm phước nếu mình có tiền nhiều mình đi làm phước <laughs> có tiền nhiều mình làm chuyện này làm chuyện từ thiện kia đủ thứ hết mình nghe nó cũng bùi quá bắt đầu nhúng tay vô thì lúc đó là mình bị dướng bị dướng không đủ bình tĩnh để vượt qua thật ra mỗi người tu á quý vị thấy nó có những cái thử thách như thế này ví dụ như cái cái việc mà làm công tác phật sự á chúng ta rất là cần tiền thì sẽ có nhiều nguồn tới với mình lắm chúng ta phải dùng cái từ vậy nhiều nguồn có nguồn đàng hoàng có nguồn sạch có nguồn dơ đủ <laughs> tới <laughs> nhưng mà đón nhận cái nguồn nào là do công lực tu hành của mình và cái sự chiêu cảm của tự tâm mình chúng ta rất trong cái hoàn cảnh bế tắc nha có rất là nhiều cửa ngõ để chúng ta có tiền nhưng mà nếu chúng ta tu tốt tự cái phước chúng ta sẽ chiêu cảm một cái đồng tiền thanh tịnh tới nhưng chúng ta tu không tốt thì tự động nó sẽ chuyển chúng ta sẽ có chúng ta có phước để có tiền thì nhưng mà có tiền đồng tiền đó không có sạch đừng ai dẫn chơi nó nhiều nguồn lắm thành ra có những cái mà trong phật đạo có khi mình có kiến giải mình vượt thoát rồi thì tự động sẽ có một cái chuyện mà gọi là đo cái kiến giải của mình thực sự là cả bồ tát phật tới thử mình <laughs> cho mình thi coi có qua được hay là không ngay cái cái chuyện tình cảm cũng vậy chuyện tình cảm là chuyện đáng sợ nhất chuyện tình ái là chuyện đáng sợ nhất và nếu mình không đủ công lực thì đừng bao giờ nói câu là tôi đã vượt qua rồi cái chuyện đó là chuyện nhỏ trong cuộc đời của tôi <laughs> xin thưa không có ai gọi là chuyện nhỏ chuyện này hết chúng ta nên phải nói là rất dè dặt để xem xét lại công phu của mình và phải hết sức tỉnh táo để thấy mình đang đứng vị trí nào chứ nhiều khi mình cũng có công phu cũng có tu tập thời gian mình cứ nghĩ rằng cái đó nó hết rồi không hết đây là cái nghiệp mà chúng ta đã huân tập nhiều kiếp rồi một đời công phu chúng ta không có đủ sức để phá vỡ đừng có sớm vội tin mình chúng ta phải hết sức dè dặt cho nên có nhiều khi mình à, mình tu tập mình có công phu có công lực mình có kinh nghiệm mà mình sống được á, thì phải nói là thầm thầm lặng lặng để mình sống rồi mình mình xem mình thì trong đời sống đời thường những cái thuận nghịch nó sẽ tới chúng ta rất bất ngờ bất ngờ lắm và lúc đó cái khả năng công phu của mình nó sẽ trả lời trọn vẹn cái đạo lý của mình trả lời liền khỏi cần phải nói nhiều <laughs> chỉ cần một chuyện là biết mình đứng vị trí nào Thật ra chung đụng trong nhân gian mà tâm không hề lai chuyển Và phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất Ở đây Đức Phật dùng cái từ phiền não hết Mà chúng ta sống được an nhiên tự tại hoàn toàn giữa trần gian này là cái người có phước lắm lúc nào chúng ta cũng thấy có một cái cảm giác an lạc lạ thường xảy ra nơi mình và không có hoàn cảnh nào làm cho trong tâm chúng ta cảm giác đó là đối nghịch nữa người nào đạt tới cảnh giới này thì mới thấy cuộc đời thực sự giá trị không có, cái chuyện gì với mình là đối thủ đối nghịch là chống chọi là khó khăn dù bất kỳ tình huống nào thậm chí cả cái chuyện chúng ta đang bệnh nặng thậm chí chúng ta đang liệt giường và thậm chí là chúng ta sẽ chết mất chúng ta sẽ mất hết tất cả những gì mình đang có tất cả những gì mà mình ấp ủ tất cả những hoài bão những ước vọng của mình một phen trắng hết nhưng mà chúng ta vẫn an nhiên được chúng ta vẫn tự tại được thể hiện trọn vẹn đạo lý của mình tại thực sự đó chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng đúng không ai cũng sẽ ra đi theo cái kiểu đó thôi nhưng mà không ra đi trước thì cũng sẽ ra đi sau chúng ta tới đây với hai bàn tay trắng chúng ta sẽ ra đi như thế nào nhưng mà chúng ta tới đây rồi chúng ta muốn mình phải có cái này muốn mình phải có cái kia muốn mình có cái nọ và chúng ta đang có những cái chúng ta đang muốn nữa nhưng một phen nó tắt mất hết mọi cái thử coi cái mức độ an nhiên mình như thế nào chúng ta tự tại nổi hay là không đó là vấn đề của công phu đó thành ra người học phật phải thực tế mà không phải mình ước muốn cái chuyện nghịch tới với chúng ta cái vấn đề là chúng ta luôn luôn sống đúng với cái chánh kiến chúng ta đang sống đúng với phật đạo thì tất cả những cái thuận nghịch nó đến nó chạm với phật đều được quá tán chứ không phải là chúng ta có thái độ hận thua hai cái này khác nhau chúng ta không có chuẩn bị để gặp chuyện xấu mà mình không bất mãn không có phiền não không phải như vậy chúng ta không hề có sự chuẩn bị này mà trong suốt cái giai đoạn sống của mình mình luôn luôn đặt mình ở trong đạo lý giống như hồi nãy mình nói phút giây nào chúng ta cũng đặt mình ở trong chân trời Phật Pháp hết Để rồi tất cả mọi chuyện đến với mình là chạm được với đạo Mình thể hiện cái đạo khi đối duyên xúc cảnh Trong đời sống đời thường Thì tất cả mọi cái chúng ta sẽ qua tán một cách nhẹ nhàng còn bất kỳ một cái phương pháp, một cách thức, một cái sự khôn lanh nào Những cái phương tiện khéo léo nào đó mà chúng ta đang có Thì chúng ta đem ra cư xử một thời gian vẫn phải bị lỗi dù học đạo có khéo cỡ nào cách phương tiện khéo cỡ nào chúng ta vẫn bị lỗi nhịp còn nếu như chúng ta đang sống trọn vẹn trong Phật đạo rồi á quý vị thấy một điều rất là hay là chạm việc chúng ta tự động quý vị sẽ thấy được một cái điều rất là lạ lùng là đụng cái chuyện đó rồi mình không hề có một cái gắn gượng gì công phu hết đó. nếu mình nhạy cảm mình nhìn lại mình khi chạm việc nếu mà một người thật sự công phu nhạy cảm họ nhìn lại tâm mình liền à gặp chuyện đối nghịch họ nhìn lại coi mình giận kiểu nào mình giận kiểu nào mình buồn kiểu nào mình sẽ thấy rõ được mình trong lúc đó liền chứ không còn để ý tới cái duyên cảnh nữa người ta giờ chửi mình một câu mình không có cái mặt cha này chửi chửi kiểu đó là là, là, là ăn hiếp mình nó chửi câu đó là nặng không có không có chuyện đó họ thấy rõ cái câu chửi đó là là huyễn khi đoạn đã chạm tới họ câu nói tan biến ở bên ngoài thì mình coi tâm mình tan biến chưa cả ngoài lẫn trong đều được tan biến trong cái khoảnh khắc đó đó là cái hình thức công phu của chúng ta khi chung đụng trong nhân gian khi mà mình à, qua được một chuyện mà về chúng ta nằm ngủ hoặc là chúng ta ngồi thiền á rồi quý vị sẽ cân được cái mức độ dao động của nó nếu mà nó nó làm chúng ta dao động mạnh ha thì khi mà chúng ta nằm ngủ cái chuyện đó nó sẽ quanh quẩn quẩn quanh quẩn quanh quẩn quanh quẩn trong đầu mình hoài mình không tháo được tức lắm hồi xưa hồi xưa nói câu đó tại sao mình không nói câu này <laughs> phải đứt nói câu này cho nó biết tay rồi nó mới thỏa mãn vân vân cứ mình cứ quanh đi quẩn lại rồi mình chờ đợi để mình được gặp nó gặp nó mình sẽ nói một câu đó mà nó nếu mà trả lời cái đó mình sẽ nói một câu đó nữa nó trả lời cái đó mình sẽ nói câu đó nữa vân vân nó sẽ quanh quanh quẩn quẩn vậy hoài cho tới sáng hết đêm không ngủ hoặc là tới cái thời ngồi thiền ác nhất là cái thời ngồi thiền một mình quý vị thấy cái chuyện mà giận người ta thấy vậy mà dễ tháo gỡ trong lúc ngồi thiền nha đây mà ai có kinh nghiệm tình cảm khi mà ngồi thiền mới thấy ghê gớm <laughs> cái tâm mình nó lắng động càng sâu ha cái sự rung động của tình cảm bắt đầu nó nổi lên á mình thấy mình miên man ở trong đó cho hết một cái thời một tiếng hai tiếng đồng hồ mình cũng xả thiền giống như người ta vậy nhưng mà chưa hết nữa đi vào giấc ngủ tiếp qua bữa sau nó còn câu qua cái thời ngồi thiền bữa sau <laughs> nó dài dẫn từ ngày này qua tới tháng nọ khủng khiếp thật ra những người mà trong cuộc đời á chúng tôi hồi xưa nói trong cuộc đời người nào mà chưa có có chạm được với cái tình cảm á mà đi xuất gia hồi xưa nha hồi xưa tôi nói câu này người nào mà chưa có chạm được tình cảm mà đi xuất gia trong tâm còn hồn nhiên vô tư là người đó có phước lắm chứ chiến đấu trên bồ đoàn để vượt qua tình cảm cực kỳ khó khăn mà phải đổ không biết bao nhiêu nước mắt những cái kỷ niệm thương yêu của cái thời trẻ nó nó nó mãnh liệt lắm trong lúc mình riêng tư không phải dễ mà vượt qua à, ờ, hồi xưa tôi nói là tôi rất là thông cảm với những người mà đang có gia đình đi tu nhưng mà nhìn lại thấy rõ ràng cái ông mà đã có gia đình hoặc là cái bà có gia đình mà đi tu là mấy ông đã chán ngấy rồi <laughs> nó hết rồi <laughs> cái người mà đang yêu sôi động để mà đi tu đó mới là cái khó tức là đang thương yêu nhau mà không có đến nhau bằng hôn nhân có nghĩa là chưa đến nhau hoàn toàn tất cả những cái gì đó mà họ đi tu mình tu được đó, thì người đó mới là cái người giỏi vượt qua cái cửa ngõ nó khó vô cùng trải qua nhiều năm lắm nhiều năm tháng lắm mình mới vượt qua được Thật ra là trong mọi cái chung đụng của nhân gian này từ cái đơn giản cho tới cái sâu sắc trong tâm linh từ cái chuyện nhẹ nhàng cho tới cái những cái chuyện mà phải nói là rất là đậm đà ở trong đời sống này của chính mình mà mình làm sao để cho tâm mình thực sự an nhiên á thì phải nói là chúng ta công lực lớn lắm thành là lúc nào mình cũng thấy mình tỉnh tỉnh nhàn nhàn tỉnh tỉnh nhàn nhàn nhẹ nhẹ không có cái gì là vấn đề quan trọng đến một cái giai đoạn mà mình đạt tới cái cảnh giới là hết chuyện quan trọng trong cuộc đời này là một cái chuyện khó khăn với mình lắm mình sẽ chạm tới một cái chỗ là không còn gì quan trọng nữa ngay cả sống và chết cũng không quan trọng có thể thể mình ngã ngay tại đây mình chết không có gì quan trọng mình mất hết tất cả mọi cái ngay tại đây không có gì quan trọng mà chỉ có phật đạo là cái chuyện lớn để mình có thể thâm nhập thì cái tâm lực chúng ta tới chừng đó là cái phước đức lớn lắm phước đức thật sự lớn lúc nào chúng ta cũng an nhàn vì cái thuận nghịch của trần gian này mọi chuyện đã qua hết rồi qua không có nghĩa là mình có mình bỏ qua qua mà ở đây có nghĩa là cái công lực chúng ta vượt tầm hết tất cả những chuyện ở thế gian rồi tâm chúng ta không còn ở cái tầng của thế gian này nữa không còn lẫn quẩn trong cái tài sắc danh thực thì này tâm chúng ta ở một cái tầng cao hơn cho nên những cái chuyện mà buồn thương giận ghét có không hay dở đúng sai hơn thua của trần gian này nó dối không có tới với tâm của mình cái thực sự như vậy nó cũng chậm tới mình đó nhưng mà nó tan biến chậm tới mình nó tan biến giống như muối mà bỏ xuống một hạt muối mà bỏ xuống cái hồ vậy đó. không dính dáng vậy nó không có làm mặn cái hồ nổi nếu mà công lực chúng ta đủ như một cái hồ lớn và chỉ bỏ hạt muối nhỏ thì không có vấn đề đó tâm chúng ta phải làm sao như vậy để hạt muối nó được hòa tan trong cái nước của chính mình tâm chúng ta hoàn toàn yên tịnh như vậy thì đó là phước đức chúng ta rất là lớn Đức Phật kết thúc ai sống được như thế Đi đâu cũng an toàn Tới đâu cũng vững mạnh Phước đức của tự thân tức là người nào mà luôn luôn sống được như vậy rồi thì ngủ cũng như thức ở nhà mình hay là ở nhà người khác ở quê mình hay là ở quê khác trong những trường hợp bức bách mình mất cái quyền tự chủ ở nhà cửa của mình mình mất quyền tự chủ ở quê hương xứ sở của mình mình buộc phải bị đi đâu đó, trong một cái hoàn cảnh bức bách đó nhưng mình vẫn thực sự an nhàn thế vậy đó chúng ta lại những người đang tự do chúng ta ngồi đây dù là có người rất là nghèo khó nhưng mà vẫn còn đang tự do có những người mà đang trong giai đoạn tiền của lớn quyền lực lớn tự động một đêm chúng ta sống đời sống không còn tự do nữa bị quản thúc lúc đó mới thấy tâm của mình ăn cơm thì không ăn được tự do nữa ngủ không được ngủ tự do nữa ngồi không được chỗ ngồi tự do tắm không được chỗ tắm tự do lúc đó mới thấy mình ra làm sao đó rất trong những hoàn cảnh bức bách đó mà mình vẫn thể hiện được cái sự an toàn vững chãi của mình thì đây phải thực sự là những bậc đáng kính chúng ta có quyền đảnh lễ người này à, <laughs> chứ giờ thực sự là đối với chúng ta ngồi đây chúng ta vẫn còn được gọi là tự do trong một cái chừng mức nào đó chúng ta vẫn rất rất là tự do chúng ta tự do chọn lựa ngày hôm nay mình tới đây hoặc là chọn lựa ngày hôm nay mình không tới đây mình chọn lựa để được được quyền làm cái gì đó trong cuộc đời của mình thì rồi là chúng ta còn tự do nhưng mà có những cái chúng ta muốn hoàn toàn không được trong tầm tay của mình mà mình làm không được dễ ức lắm <laughs> có những cái mình thấy rõ ràng là mình nắm cái là xong thế mà nắm không được tất cả những cái hoài bão những ước muốn của mình trong tầm tay hết mà mình không thể làm được nội cái chuyện mà mình đang bị ở trong một cái chỗ thấp mình muốn thẳng cái lưng lên thì bị đụng đầu <laughs> bị nhốt trong cái chỗ mà nhỏ nhất kẹt nhất khó khăn nhất Nói cái việc mà chúng ta thấy nha là đơn giản thì mình được đi xe trong một chuyến xe mình muốn thảy cái thừa của mình ra mình không được tự do ăn cái rồi <laughs> nó cũng đủ khổ rồi à, tức là khi mà chúng ta rớt vào hoàn cảnh nó mất đi cái quyền tự chủ riêng tư của mình á lúc đó mình thể hiện được sự sống an nhàn thật sự thì lúc đó mới mới thể hiện được đạo lý của mình còn nếu không là chúng ta chúng ta bị dao động chúng ta ở đâu ở chung tập thể ở riêng tư chính mình ở trong môi trường tốt cũng như ở môi trường xấu ở chỗ tự do hoặc là ở chỗ bức bách mà chúng ta cũng hoàn toàn an nhàn chúng ta hoàn toàn an lạc chúng ta hoàn toàn vững chãi trong đời sống của mình và cuộc đời này một dấu chấm hết đối với kẻ thù khi nào trong tâm chúng ta thực sự không còn phiền hận được nữa với ai thì chúng ta ở đâu cũng nghe an lạc chúng ta đi đâu không sợ nha có những người đi tới chỗ lạ họ sợ lắm sợ gì sợ ăn cướp sợ ăn trộm sợ không an ninh sợ không an toàn đủ thứ sợ xảy ra trong đời của mình thì biết rằng cái tâm chúng ta đang rất vào cái tầng sợ đó là biết rằng cái sự chấp ngã chúng ta nó lớn lắm và công phu chúng ta không vững khi công phu chúng ta tốt rồi chúng ta ngủ gò mã chúng ta thấy bình thường chúng ta đi ở chỗ bất an thậm chí là những chỗ bom đạn chúng ta vẫn thấy bình thường vì mình đã thấu suốt mọi vấn đề rồi cái chuyện sống chết nói thì nói vậy nó cũng có nhân quả mình không có bị cái nhân quả là chết vì chiến tranh là chúng ta đi trong bơm lửa chúng ta vẫn không chết mình không có cái cái nhân quả bị cướp bóc ở một cái vùng nó ăn trộm hết cả một cái làng luôn cái nhà mình nó không bao giờ nó mó tới ăn cướp tới nó giật hết nhà này nhà kia mình vẫn ngủ tỉnh queo tại vì mình không có cái nghiệp đó thì khi mọi người mà thấy đủ đạo lý rồi họ thấy được cái điều này họ thấy ra được cái duyên phước của mình cái duyên nghiệp của mình cái nhân quả của mình và họ thấy được một điều nữa nếu mà mọi người sợ hãi về mất mát tiền của tiên tiếng anh sinh ra qua nói mỗi ngày nào trong lòng các bạn sợ mất một điều gì thì các bạn chính là kẻ trộm cướp không biết nói có quan mình không <laughs> tại sao tiên sinh nói là sao tiên sinh nói các bạn tới đây bằng cái gì bằng hai đàn tay trắng mỗi ngày các bạn lấy của vũ trụ này các bạn lấy của thế gian này từ cái khí thở là từ cái miếng ăn từ chén cơm từ manh áo cái nhà ở xe cộ tất cả mọi cái của quý vị đang xài là cái gì đừng nghĩ đó là công sức của mình nó là cái chuyện của cái vũ trụ mênh mông này đang ban cho nó đang tặng không quý vị thì quý vị cũng phải biết ban cho và tặng không là cuộc đời này nhưng mà khi người ta ban cho mình cái mình thủ mình cho đó là của mình ví dụ như mình vừa hít vô đi cái mình thở ra mình nói là sao tôi thở mình hơi thở đâu để mình tôi thở vậy hơi thở mới vừa hết vô thôi mình là một người ngang tàn chừng đó đó <laughs> mình mới vừa hít vô cái rột cái mình thở nào nó tôi thở à không có không khí tôi ở đâu thở vậy đó tất cả những chuyện khác gần giống như cái chuyện mình đang thở đây và luôn luôn cuộc đời mình có cái thái độ ương ngạnh đó cái gì mình cũng cho nó là của mình nó nói là công sức của tôi nha đó là là chất xám cả đời của tôi tôi nó cực khổ làm để đủ thứ chuyện tôi phải đổi xương máu để bây giờ tôi có được cái điều này cho nên phải bằng giá nào tôi phải giữ được nó thì biết rằng là mình càng chấp ngã sâu nặng cho nên á là khi sống các hoàn cảnh ví dụ như mình sợ sợ bị cướp bóc thì mình rõ ràng là người hẹp hòi ích kỷ chấp trước về tiền của mình rồi mình sợ bị mất mát mình sợ bỏ ra nó mất bắt đầu mình có một sự bảo thủ và ích kỷ đó là cái chuyện riêng tư chấp ngã của chính mình điều đó thể hiện cái công phu chúng ta không có thì tu tập chúng ta không có ra khi mà chúng ta đi tất cả mọi nơi mọi chỗ tất cả những cái hoàn cảnh lạ quý vị thách thức mình đi tới những cái chỗ lạ thiệt á những chỗ mình không biết ai thậm chí cả những cái chỗ mình hoàn toàn không biết ngôn ngữ nó mới vui <laughs> mình <laughs> biết ngôn ngữ mình cứ đi tới chỗ đó mình thử cái phước của mình như thế nào cái này mới gọi là thử phước à chứ còn ví dụ như không biết tiếng anh mà đi nước ngoài mà đi một mình nó trời nó khó lắm <laughs> khó là mình chắc chắn là mình sẽ đi lạc <laughs> nhưng mình cứ thử đi để coi cái phước của mình như thế nào nếu mà thực sự mình có phước đi tới đâu vẫn có người giúp mình mình là tự động mình không biết tiếng anh thì cái xuống sân bay có người giúp mình à từ đầu mình đi chỗ lạ có người giúp đó là một cái sự thật về cái phước bảo của chính mình nếu bây giờ mình thử buông cuộc đời mình đi vào một cái chỗ mới lạ hoàn toàn tức là mình phải thách thức cuộc đời mình mỗi lúc mỗi mới đi lẫn quẩn hoài cái chỗ cũ hay ho gì <laughs> không hay ho gì đâu thử đi rồi sẽ biết <laughs> chúng ta cứ quải ba lô đi tới một cái nơi mà mình hoàn toàn không biết ai và cũng chẳng có ai biết mình thử coi mình sống được hay là không sống được bằng cái đạo lý hay không trước cái đã tức là mình có bị bất an mình bất có bị sợ hãi hay không cái đã bây giờ tới cái chỗ mà nó khác ngôn ngữ mình không biết làm sao để mua được chén cơm mình ăn nó không biết làm sao mà mướn được cái chỗ để mình ngủ tối ngủ làm vậy thì cái, cái, cái bullet nó bắt mình hả tới những cái chỗ vậy coi mình ra làm sao hoặc là mình vô một cái rừng thật là sâu tối rồi không có chỗ nằm không có chỗ ngồi chung quanh toàn là rắn độc toàn là thú độc thú dữ gì đâu không mà không khí này không biết là tối nó lạnh cả mức độ nào sức của mình nó chịu tới đâu vân vân tất cả những cái hoàn cảnh đó chúng ta coi coi cái tâm mình như thế nào coi có an lạc không đó nếu mà tất cả những cái thuận nghịch đó mà chúng ta cảm giác được bình yên thì chúng ta là cái người có cái phước đức lớn đó là cái phước đức của tự thân của chính mình thì đó là điều mà đức phật dạy thành ra khi mà mọi người học đạo đối với tất cả những cái thuận nghịch trong đời sống này của chính mình mình phải làm sao giữ được đạo lý giữ được đạo lý chúng tôi dùng từ là phải an ổn được trong đạo lý thật lúc nào chúng ta cũng sống trên mảnh đất thật an ổn bình yên an lạc của tự thân tự tâm của chúng ta đụng tất cả hoàn cảnh nào đối diện với tất cả những điều gì chúng ta luôn an trú trong đạo thì tất cả mọi điều đều được hóa tán và được sắp xếp một cách rất là yên ổn à, những cái điều mà xảy ra mà chúng ta chỉ cần lệch đạo lý một tí thôi chúng ta dùng cái khung khéo của mình để xử lý sự việc thấy thì nó yên đó nhưng một thời gian nó cũng sẽ bị nó lấp được chỗ này nó sẽ nổ ra chỗ khác chỉ có đạo lý nó mới làm tròn trịa đời sống chúng ta thật ra là làm gì làm chúng ta phải giữ vững đạo lý phải tinh cần sống tỉnh thức giống như đức phật dạy trong đây luôn luôn tinh cần tỉnh thức yên ổn trong phật đạo để rồi mọi cái chạm tới phật chạm tới đạo là mọi cái đều tự hóa tán để yên ổn cho mình và cho người một cái điều hay là khi chạm việc có lợi ở hai bên chính bản thân mình được cái lợi lạc là mình an lạc mình không có phiền hận và cái người mà xúc chạm tới mình họ cũng không có gì cái phiền hận của mình mà họ phải lo lắng sợ hãi tức là mình cũng quá giải được cái chướng nghiệp của hai bên thì vậy là có lợi được hai bên đó thì vậy là là phước đức lớn nhất của chúng ta ngày nên hôm nay là chúng ta à, kết thúc cái đoạn kinh phước đức này mong rằng tất cả chúng ta đều là những người à, sống phù hợp với Phật đạo trong cái khoảnh khắc còn lại của cuộc đời của mình để dù là hoàn cảnh nào chúng ta vẫn an lạc được dù cảnh nào chúng ta vẫn yên ổn thanh nhàn được trong đời sống của chính mình đó là điều mà Đức Phật chỉ dạy ở đây quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng chúng sanh